sống cho ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi tôi vui sống từng giây yêu thương quá sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ trả lời tiếp ha. Muốn nghe tiếp chuyện ngày sáng nữa <laughs> ngày sáng đang trong cái hồi hơi bị hấp dẫn rồi ra bỏ qua cũng uổng lắm á. À, sáng mình đang nói tới cái đoạn gió nghiệp á. Trong cuộc sống bình thường thì gió nghiệp nó cũng đã thổi mình bay nhiều chuyện lắm rồi đúng không? nhớ ngày mới ngủ thức dậy mà bắt đầu nó ngáp hai ba cái cái thiếu thiếu cái gì <laughs> mấy người ghiền thuốc thì thiếu thuốc có bắt đầu ờ, lục túi hết thuốc là phải thổi vai rồi tới tiệm mua thuốc hút rồi mới yên à đó, chứ mình bắt đầu mình nói là cái chuyện gió nghiệp quan trọng lắm đối với chúng tôi cái ờ, cái lúc mà khi mà tứ đại phân ly á thật ra mình trải qua cái giai đoạn phân ly của mình đương nhiên là mỗi cái lần mà tứ đại phân ly nó đều khác nhau à, xin thưa là tôi đã để coi cũng hai ba lần ba lần đã từng à, chết đi sống lại trong ba cái trường hợp khác nhau à, trường hợp thứ nhất là trong khoảng năm 1996 thì trận đó cũng chết vì trúng độc và cũng chết mất uh, khoảng mười mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại rồi uh, một lần nữa là cũng uh, cũng tại Long Hương ở Long Hương này thôi chứ không có đâu xa thì lần này uh, lần này bỏ xác vì lý do cũng năm 95 chứ năm này lần này năm cuối năm 95 rời thân ờ, trong cái lúc ờ, đang thiền định <laughs> thì cái này là sướng lắm rồi cái đó là không vàng và cũng gần gần đây có một lần cũng bị trúng độc cũng chết cũng khoảng mười mấy hai mười mấy tiếng nữa thì như vậy là cái trong cái tình trạng chết của hai cái lần mà gọi là chết lâm sàng theo cái kiểu mà cái thân xác bình thường á thì ờ, những cái cảnh tượng xảy ra sau khi bỏ thân xác thì nó cũng nhiều lắm nhưng mà thực chất thì nó cũng giống giống giống như mình mở mắt rồi mình nhắm mắt mở mắt rồi mình thấy cảnh tượng vậy thôi nhưng mà hoàn toàn khác hẳn đi mọi cái nó không có phải là có trọng lượng như bây giờ nó cũng ờ, phiêu vòng tức là tự nhiên mình thấy mình không đứng dưới đất được <laughs> mình phiêu phiêu và à, mình muốn đi đâu có mình đi mình nghĩ một cái là mình đi chứ mình không phải đi từ từ sướng lắm đó là rất là sướng <laughs> à, cái đó mình cũng xét lại là chắc có lẽ mình không có nghiệp gì nặng nề cho nên mình à, muốn đi đâu đi ha lúc đó vừa bỏ cái thân này là mình nghe vút một cái là nó nhẹ tưng vậy đó rồi muốn đi đâu đó mình đi thì cái đó là cái trường hợp của mình nhưng mà à, chúng tôi cũng biết những cái người bình thường những người bình thường không có tu tập thì khi mà họ chết giống như sáng mình kể là họ bị một cái lực cuốn họ không bao giờ cưỡng lại được tức là, là họ bị mất tự chủ một trăm phần trăm không có chọn lựa được cái gì thậm chí là muốn đứng vững lại muốn dừng lại thôi muốn dừng lại thôi là họ không dừng được mà cái cái chuyện mà ví dụ quý vị tưởng tượng mình đang đứng rồi mình bị ai mà đứng sau lưng mà sốc mình cái kéo mình bay ngược thôi là mình thấy mình kinh hoàng lắm đúng không nhưng cái kia nó cuốn nó làm cho mình à, quay cuộn cuộn hơn ở trong trống nữa cái người nó bị đảo lộn không có đứng được theo cái kiểu bay đứng hoặc bay nằm bay nghiêng mà bay cuốn vòng vòng vòng thấy kinh hoàng lắm và cái sự hãi hùng xảy ra trong một giây thôi là đã làm người là mình dùng cái từ là hồn phi phát tán sự sợ hãi không có còn cái chỗ nào có thể diễn đạt được cái cảnh sợ hãi đó và lúc này Phật hiện ra đây nữa mình cũng không có bao giờ mình nhìn nổi luôn đó là cái trường hợp mà tương đối nặng á tương đối nặng thì ờ, nó hút mình vào một cái chỗ nào đó mình cũng hoàn toàn mất tự chủ sáng mình nói hút vô cái mở mắt ra mình thấy mang lông đội sừng là chuyện nhẹ rồi vừa hút đầu vô cái gì cái nó nghiến nát cái đầu cái mình thấy nó chết chết nó tỉnh lại tỉnh lại bị hút vô nghiến nát người như là bị sai nghiến nát từng tế bào một kinh khủng tôi ở trong cái trạng thái mà bị ờ, gọi là sai nghiền sai nghiền này không phải là cảnh địa ngục đâu ấy, nhưng mà tôi cũng phải xảy ra một cái trận năm 2007 thì à, cái đó tôi có kể trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đứng ở tụng uh, thí thực ngay chỗ cái bàn à, bàn dông phía sau chánh điện mình đây nè tụng hết rồi mới vừa thí thực xong nghe đọc một cái rắm như nguyên một cái cục đá lạnh đọc vô cuộc sống một cái là rớt cái khánh xuống tay chân quéo không có còn cầm nắm gì được sụm xuống ngay tại chỗ đó và từ đó lết vào cái thất bây giờ cái phòng cái phòng ờ, cái nhà kế cái tháp hòa thượng á hai tay không bò được mà nó trường nó lết nó lăn đi qua đó rất là khổ sở mới tới được cái thất đó và tới là tôi, tôi chồm người dậy để để gài được cái chốt trong của cái cửa trong là ngã xuống ngã xuống rồi không có bò được đâu phải lăn kiểu gì á mình tưởng tượng là mình không có tay chân không có còn lực nữa phải tường phải lết đủ kiểu mới ờ, vào được tới cái cái giường và từ dưới đất mà leo lên giường đó là mình thấy mất một cái khoảng thời gian ít lắm là cũng phải nửa tiếng lật cái người mình lên tới giường được thì lúc đó tay chân nó không có ngay được đâu <laughs> tay nó quéo quéo cong cong rồi cũng lên giường là nó đều một rất là khó khăn à, khi lên giường rồi thì thôi cứ nằm tay chân cong cong chứ đâu biết làm gì với ai điện thoại đó thì à, hồi đó là cái thời điện thoại bàn à, có điện thoại di động rồi mà không biết nó nằm đâu không nhớ thôi kệ nó đi tại lên giường nằm rồi là hết chuyện thì à, bắt đầu mình nghe toàn thân của mình à, như bỏ vào cái cối để để sai nghiền như vậy từng tế bào nhỏ mà được à, không phải sai một lần đâu nha nó nghiền cho nát rồi nó hết một đợt rồi nó nghiền nát từng đợt từng đợt từng đợt như vậy nhớ lại mà tôi nói sau đó tôi hồi phục lại tôi nhớ mỗi lần nhớ lại là run rúm nước mắt tại cái cảnh đó nó đau kinh hoàng lắm thì tiếp tục nó xảy ra cái cái đó là cái cái thọ khổ rồi ờ, rồi bắt đầu cái tự nhiên cái mình ờ, mình nghe sau tất cả những cái lần khổ của cái thân rồi á thì ờ, những lần cuối thì bắt đầu nó mất Nghĩa là cảnh của riêng tôi không phải là kể cảnh ngủ quẩn ra không ai cũng phải vậy nha Thì uh, bắt đầu nó mất cái thân Nó rớt vô cái trạng thái gọi là không thân Và cái niềm vui kỳ lạ lắm Không có diễn tả vào ngôn ngữ người phàm rồi xong rồi nó qua cái cảnh giới đó nó tới một cái đoạn là nó không còn khổ được nó không còn vui được thành ra cái cái cái khi mà mình học cái thọ thọ khổ thọ vui thọ không khổ không vui là mình phải trải qua cái khoảng đó mình mới thấy cái thọ đó chứ giờ mình hiểu không à mình nói thôi chứ mình không có trải qua được đâu nhưng mà tới những cái cảnh đó mình mới thực sự là mình à, mình hiểu cái lời Đức Phật dạy là thọ khổ như thế nào, thọ vui như thế nào, thọ không khổ không vui như thế nào. Và qua cảnh giới đó rồi á thì à, tới cái cảnh mà không còn ý niệm trải qua cảnh giới không còn ý niệm thì bắt đầu nó rớt vào cảnh giới thật sự thanh tịnh như hôm trước nay chúng tôi nói đó là cái cái cái cái cái chân của cái con kiến nó bò quý vị như nghe quýnh trống sấm vậy đó nó còn lớn gấp trăm lần ở trống sấm nữa rung rung không phải là nó rung màn nhĩ mà đâu mà nó rung một cái vùng trời ghê gớm lắm vậy đó và nằm đó thì mình không có mở mắt nhưng mà nó bò ở đâu để nó động như thế nào đó mình thấy rõ như là mình thấy coi trên cái màn hình lớn màn hình lớn của vũ trụ chứ không phải màn hình lớn của này <laughs> nó càng thanh tịnh chừng nào thì bao nhiêu tiếng động và bao nhiêu cái hình sắc nó càng hiện rõ chừng đó rồi trải qua dài dài dài nữa thì như vậy là cái đó là một cái trong những cái trạng thái mà gọi là mình nếm cái mùi nếm cái mùi mà khổ của cái sắc thân ngũ quẩn đó. mình mới nghiệm lại mới thấy ra được cái tứ đại phân ly của người khác không phải nghiệm bằng cái suy tưởng mà mình bắt đầu được cái quyền đi sâu tại vì lúc đó là mình à, mình không còn là riêng mình nữa rồi cho nên mình được thấy nhiều mình được thấy nhiều thì rõ ràng là tất cả mọi người khi mà có những người bình thường á những người bình thường được xem như là những người không có tội á thì à, họ bỏ thân này nhẹ lắm bỏ thân nhẹ lắm họ nó giống như mấy người mà chết lẹ đó chúng ta thấy bỏ nhẹ lắm họ không trải qua cái cảnh tứ đại phân ly nhưng có một số người cái nghiệp nặng đi khó khăn à, mình bắt đầu nói về nghiệp nặng đi khó khăn là dính tất cả những cái chuyện hồi sáng mình nói bị thất hứa bị thù hận bị thương yêu bị à, nợ nần rồi dân à, dân tất cả những chuyện mà sáng mình nói thì họ ra đi khó khăn dù dướng một chuyện nào cũng kéo dài cái việc ra đi của họ đây là cái điều rất là lạ và muốn đi khó lắm họ bị giật giả và họ bị đau đớn trước phút ra đi thì cái chuyện giật giả đau đớn của cái thân xác nói vậy chứ mà nó còn ờ, đỡ chúng tôi dùng từ đỡ thì không phải mà nó nó nhẹ gấp một tỷ lần so với những cái tội mà mình đã tạo để rồi gió nghiệp xảy ra trong cái lúc đó với mình tôi sợ lắm mỗi lần mình à, mình thấy cái cảnh đó đó và thực sự thì lúc đó Phật Bồ Tát cũng không thọc tay vào nè mình phải trả cái đoạn nghiệp đó là không có trời đất nào có thể cứu mình không có ai có thể cản trở mình trong cái đoạn đó trời ơi lúc đó là chỉ có mình chấp nhận mình phải bị những cái chuyện đó xảy ra thôi không có kêu la gì được hết á những cái tiếng thất thanh của mình là chỉ có mình nghe thôi mình la và mình hải hùng với cái tiếng nghe của mình chứ người ta không nghe được lạ tức mình la lớn cỡ nào liều mình la có tét cái hư không này đi nữa cũng một mình mình nghe nghiệp nó dây lại để đủ mình phải trả với những cái chuyện này kinh khủng lắm và cho tới khi họ bị rớt vào đâu thì họ không có tự chủ được miếng nào hết á bị hút vào những cái chỗ mà à, những cái bụng của những cái con súc vật thì chuyện đó là quá nhỏ mở mắt ra thấy mình mang lông đội sừng là chuyện rất nhỏ bị hút vào những cái cảnh mà mình nói mình đi vô cái chỗ ờ, thay vì mình ờ, to bằng ngón tay đi mình chung qua cái lỗ cái của cái cái cái cái cây kim đúng không thì có không dễ chung được mà lúc đó mình bị nhét để cho nó lọt qua bên cái chỗ đó mình biết là thân mình nó bị miếng nhỏ để nó lọt qua rồi nó hội cái thân lại và mình biến thành những cái khác mà mình không bao giờ tưởng những cái hình hài nó nằm ngoài cái sức tưởng của mình và mình phải bị ăn bị nuốt những cái mà mình không bao giờ muốn không bao giờ tưởng là trong đời mình phải đụng cái đó cho tới người hoặc là đứng thấy mình còn không muốn thấy không nói hết được những cái cảnh này <laughs> được những cái cảnh này nó kinh khủng như vậy cái lúc mà cái gió nghiệp nó thể lên nó ngoài cái cái tiếng hú ngoài những cái âm thanh kinh khủng mà mình cũng chưa từng nghe trong cái đời sống này khiến cho chúng ta đinh tai điếc óc nhắm mắt bịch tai chứ chúng ta không có để bình thường nhưng mà dù chúng ta có bịch đi nữa dù chúng ta có nhắm đi nữa thì cái âm thanh nó vẫn vọng vào mình một cách hải hùng kinh hoàng khiến chúng ta sợ hãi và bỏ chạy và không biết chạy đi đâu cứ chạy là chạy thôi tại vì không dám mở mắt và bị lực đẩy rồi bị sức gió thổi vân vân tất cả mọi cái cũng cuốn cùng chúng ta đi tiếp chúng ta nói ở đây để làm cái gì giờ phút này chúng ta còn bình tĩnh rồi thì chúng ta cố gắng làm sao làm chủ được mình một số việc trong cuộc sống này ví dụ như mình giận người ta mình muốn chửi người ta mình kìm được mình tham cái gì đó mình dừng được quý vị trong đời sống này sẽ dừng được một vài chuyện và dừng được càng nhiều thì càng có nội lực và chính cái nội lực này nó sẽ trả lời cho mình cái phúc lâm chung sau khi bỏ cái thân này những cái đợt gió cuốn những đợt gió nghiệp ban đầu từ mạnh cho tới nhẹ lần đầu nó kinh khủng tất cả các chiều kích để thổi tới cứu mình đi tất cả những âm vang những hình sắc hải hùng hiện ra trong lúc chúng ta vừa bỏ thân mạng này nếu mà mình đang nói với những người đang có tội á à, đương nhiên là trong cuộc sống thì mình không thể tránh tội nhưng mà tội mình có không thể bị cuốn bởi cái này thì cái lực của mình nó còn trụ lại được mình có thể mình đứng mình ghi người mình lại mình trụ nhưng mà mình tưởng tượng là mình đứng ngoài kia người lại để nó không có thổi nó không có cuốn trôi mình và thật sự thì nó không cuốn mình nó không cuốn mình thì đợt thứ hai nó sẽ nhẹ hơn đợt thứ ba nó sẽ nhẹ hơn và từ từ từ từ sáng ra nhẹ hơn sáng ra nhẹ hơn là biết mình được rồi đó được rồi đó vậy là có thể ăn tiền và đồng thời nếu trong lúc này chúng ta học chúng ta hiểu về cái vô thường hiểu về cái vô trụ và chúng ta biết chắc rằng cái này nó đến nó được nó sẽ đi được nếu bây giờ mình sẽ hiểu được cái này và mình không sợ mình trụ vững mình biết rằng cái này nó không có làm tan thân mất mạng mình được nữa và quý vị trụ ở cái chỗ thấy biết chân chính của mình thì những cái gió nghiệp nó tự động nó sẽ nó thổi qua và mình còn nguyên ở đó mình còn nguyên đó mà không bị cuốn hút mà muốn vậy thì phải đời này có tu mới được có tu mới có được cái lực này hoặc là chúng ta niệm phật hoặc là chúng ta trụ trong cái cái yên định của mình nếu bây giờ mình đã có cái lực đó và nhớ cơn gió nghiệp rồi nó không có đủ sức nữa thì xem như mình bắt đầu mở cánh cửa tự do trong cái cái cõi giới mới chúng tôi dùng từ là cõi giới mới nó không phải là âm không phải là dương nữa nó là mới với mình thì mình vẫn phải trả một cái giá gì đó một cái giá mù mịt sau khi bỏ thân này thì cái nói sẽ mù mịt một lần chứ nó không phải sáng sủa nếu những người mà có phước á, những người mà có tu á, thì à, giống như họ mở một con mắt gì á lạ lắm vừa bỏ cái thân này rồi họ sáng bừng để họ thấy nhiều việc một chân trời rộng mở nhiều cái cảnh trí đẹp này nọ kia thì đó là những cái cảnh thiện mình không bàn tại chuyện này là những người tu thì tự nhiên sẽ nếm được cái hương, cái hương vị này còn đây mình đang nói tới những người có tội nhưng mà bây giờ có tội mà mình bỏ thân xác này làm sao để mình không bị lực nghiệp cuốn thì một là chúng ta giữ được cái kiến giải kiến thức về vô thường về quyển lúc đó thấy vậy cho có tác dụng nha à, nó thổi rồi cái tự động nó tan nó là mây nó là khói chứ nó không có thật nhưng mà lực của nó không có vừa với một cái người tội nặng thì họ hoàn toàn không có học Phật pháp và họ tạo ác rất nhiều người khổ với họ thì như vậy là cái lực cuốn này nó không có tha nó sẽ cuốn đi mất luôn cuốn phân mất không cưỡng được nhưng mình thì nói gì thì nói trong cuộc đời này kể từ khi mình đã quy y tam bảo rồi thì cái việc mà phải làm khổ người khác là mình không có mình không có đoạn đời cuối cái cận tử nghiệp mình không làm khổ người khác không gây tội nhiều thì cái cận tử này nó rất là tốt cho cuộc đời của mình cho nên nếu như chúng ta ngay từ bây giờ ngay từ bây giờ mà đã quy y tam bảo rồi á thì ít nhiều chúng ta cũng phải nghĩ tới việc thiện à chúng tôi dùng từ là ít nhiều chúng ta ít tu á, thì cái việc thiện trong đầu chúng ta nó cũng có tức là mầm móng thiện chúng ta nó có và nếu như chúng ta quân tập tốt cái thiện của mình chúng ta nghĩ thiện mặc dù mình chưa có làm hoặc là mình nói lời thiện nói giúp ích nói lợi ích cho ai đó và mình hành động cái việc gì cũng được thì tất cả những cái đó là cái nguồn ánh sáng là một chân trời rộng mở sau khi mà chúng ta bỏ cái thân xác này hay lắm rồi tới lúc đó mình được tự do và cái người không có tội họ sẽ tự do giống như bây giờ mình là cái người có tiền có của và sống ở đất nước tự do mình không phải đi trong nước của mình đâu lúc đó cái thế giới của mình nó là thế giới của loài người cái cõi đó nó hiện ra cái cõi à, cái cõi người nếu chúng ta không bị tội phải thì nó sẽ không hiện cảnh của các cõi khác còn nếu bị tội thì nó sẽ hiện toàn là những cái cảnh tương ưng với cái chỗ mình tới và lực cuốn hút mình phải vào chỗ đó ví dụ như bây giờ mình mà phải bị xuống cái loài thấp hơn là cái loài súc sanh thì nó sẽ hiện tất cả cái cõi của súc sanh và mình chỉ thấy đó thôi thấy lông thấy sừng thấy bốn chân thấy một cánh bay thấy gì gì tất cả những cái loài đó và nếu xuống cái loài ngạo quỷ thấy toàn là những cái loại quỷ đối nanh vuốt sừng nó bụng to đầu nhỏ gì đó vân vân nó sẽ hiện tất cả những cảnh đó sau khi chúng ta bỏ thân mạng này và cái lực nó hút á, dù chúng ta chưa có dừng lại nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy hiện cái cảnh đó rồi xuống tới cảnh địa ngục những cái đọa đài thì tất cả những cảnh đó hiện ra nơi tâm mình tâm mình không còn cái khác được không có đừng có nói là chết mà người ta niệm cho mình mấy câu để mình nữa thôi xin lỗi không phải đâu không phải đâu không có đủ cái lực và cho mỗi vị nào đó đủ cái lực lớn đi nữa mà cái tội địa ngục của mình rất là khó có thể cứu vãn tội thường thường có thể cứu vãn được nhưng mà gọi là tội ngũ nghịch vô gián những tội địa ngục an tỳ những tội ngạo quỷ là khó lắm tội ngạo quỷ ví dụ như trong kinh đã nói cái chuyện của mẹ người một kiền liên rồi đúng không phải có đại tăng và những cái bậc giác ngộ mới cứu được cho nên sau khi mà chúng ta bỏ thân mạng này Bây giờ thì mình cũng tự nghiệm nghiệm số chuyện trong cuộc đời mình Mình biết là mình à, mình nặng hay mình nhẹ Nếu ai thấy mình nặng thì giờ lo sám hối đi Thấy gì cho sám hối hiệu quả Chúng ta có ăn năn thôi nha Ngộ lắm cái cái việc làm sai của mình á Một cái việc sai của mình mà mình có ăn năn thì cái lực nghiệp nó khác nha cũng là một cái việc làm sai đó mà mình không ăn năn cũng là một việc làm sai đó mà không ăn năn thì lực cuốn hút của nghiệp nó lại khác lạ không Thật ra cái người có tu, có tu là chắc chắn là sẽ có thay đổi kể từ bây giờ. Cho nên trước tối trước khi đi ngủ, sau khi thức tôi đều ờ, hướng dẫn quý vị cứ tạ ơn và sám hối và hai cái này nó đủ để có thể thay đổi mọi tình huống của mình trong đời này và sinh tử sắp tới cho nên đời này nếu chúng ta có phước được học Phật pháp và được tu tập thì những cái lực cuốn hút những cái gió nghiệp không đủ lực để cuốn mình cánh đây khoảng uh, hơn 5 năm rồi phải có một vị hòa thượng và vị này chúng tôi rất là kính thì à, hòa thượng có một lần chết lâm sàng hòa thượng cũng bị cái lực hút như vậy khi tôi lên tôi đảnh lễ thưa hòa thượng xin hòa thượng kể cho con nghe cái khúc cái khúc <laughs> hòa thượng mở thân mạng tôi thích nghe vụ đó lắm <laughs> Bà thượng nói mày biết không Ta vừa thấy uh, ta thấy cái thân tao nằm đó Có nghĩa là chết đó Tức là bà thượng kể không ai nói Ta vừa thấy cái thân tao nằm đó Tự nhiên cái tao bị đè, bị hút đi đâu Tao đâu có cưỡng được đâu mà gió cũng cuồn cuộn nhưng mà không có đến đổi đen không có đến đổi đen bây giờ ta cũng nhắm mắt ta cũng thèm mở tới hồi càng lúc tôi nghe càng nóng càng lúc tôi nghe càng nóng mấy cái gì nóng dữ vậy có một tao mở mắt ra là địa ngục môn <laughs> nhưng mà không có vô đứng ngay cổng <laughs> rồi ta đi ra được tức là chưa bị cuốn vô cổng mà thấy địa ngục môn tức là địa ngục cổng địa ngục rồi tới thì mà thượng về sau đó là thượng đóng cửa và và à, nhập thất niệm phật luôn tới chết lúc đó hòa thượng nói là ngay khi đó tôi về niệm phật liền niệm phật liền tại vì hòa thượng tu cũng lâu nhỏ lớn tới tám mấy gần chín mươi tuổi mới tịch mà ngay đi đó ta niệm phật liền thì thì nó biến mất chứ không phải là ta bỏ đi nó biến mất cái cổng này nó biến mất và nghe mát mẻ lạ thường một cảnh rộng mênh mông nó hiện ra trước mặt và lúc đó tôi tự do tự do cái tôi thấy tôi nằm đó cái tôi nhập trở lại <laughs> đó là chuyện kể của vị hòa thượng thì chúng ta thấy rằng cái lực của cái câu niệm phật trong cái lúc mình muốn nói nói để nói gì ai mà lỡ có nặng nghiệp mà bị gió nghiệp cuốn trong cái lúc đó mà niệm phật á thì cái lực nó sẽ không còn cuốn chúng ta bị trôi đi nữa bình tĩnh mà niệm phật bình tĩnh mà giữ tâm thanh tịnh hai cái này hết sức là quan trọng nếu chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì thì mọi cái biến động ở bên ngoài nó tự động biến mất bây giờ ví dụ như mình nghe tiếng ồn ào thì ờ, với cái cuộc sống vật chất này á chúng ta ví dụ chúng ta nghe tiếng này chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì nó vẫn còn ồn ào nhưng mà khi chúng ta ra ngoài khỏi vật chất rồi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì cái lực đó nó lại làm cho mọi cảnh nó yên ngộ lắm thật ra cái người tu thiền và người tu tịnh á cái tâm cái lúc bỏ cái thân này mà cái tâm của mình á nó vẫn thì cảnh nó không có động được kiểu mà bác phong si bất động thì nó không có động mình được và những cái mù tối tự động nó biến mất cái mù tối mới lúc đầu nó là lực thổi sau đó nó thổi nhẹ sau đó nó mù nhưng mà nó không có thổi và sau đó nó trong và sau đó nó sáng nếu chúng ta giữ được cái tầm yên thành ra rất cần trong cái lúc mà này chúng ta còn đang bình tĩnh thì chúng ta gắng giữ được nói cho quý vị mà ngồi thiền một tiếng hai tiếng đồng hồ mà được ngồi yên đó là cách đó một tiếng hai tiếng đồng hồ mà chúng ta được ngồi yên một chỗ không động đậy không nhúc nhích mặc dù lúc đó còn vọng tưởng lúc đó còn ý niệm lúc đó còn phiền não nhưng mà không nếu mình biết mình giữ thì bao nhiêu vọng tưởng ý niệm khởi lên nữa tự biến mất mình thấy rất rõ ràng đúng không thì cái lúc gió nghiệp tới mình cũng vậy á mình cũng thấy vậy tự động nó biến nó biến vậy là phải nói là hàng hàng tỷ tỷ cái cách mà gió nghiệp nó đến với hàng tỷ tỷ người sau khi bỏ cái xác này nhưng mà hai cái điều chính yếu một là chúng ta giữ được cái thiện tâm thiện lương không sợ hãi mình bình tĩnh đầu tiên cái điều quan trọng là đòi hỏi mình phải rất là bình tĩnh sau khi bỏ thân mạng này đừng có cuốn cuồng đừng có sợ hãi kỳ chuyện gì xảy ra kệ nó đi chúng ta phải ngon lành kệ nó đi đứng đó giữ yên cái tâm của mình mà thấy biết nó thì mọi chuyện nó sẽ tự động hay lắm nó tự động trong sáng nó tự động nhẹ nhàng nó tự động mở toan mọi cánh cửa cho mình và từ đó trở về sau chúng ta sẽ tự do chúng ta sẽ tự do và tự do thì tự do cũng chọn lựa được sanh tử nữa rồi nha nếu cái lực mà tốt chúng ta có một chút phước nghiệp á thì chúng ta sẽ chọn theo cái kiểu của mình Tại ra điều quan trọng là không nên cuốn cuồng, không nên sợ hãi, không nên cuồng loạn, không nên bỏ chạy. Mấy cái chuyện này là rất là quan trọng nhưng phải giữ vững, mình cứ đứng yên, mình à, biết chắc gió thổi mình không bay và không có cái gì để sợ mình không có tạo tội không có gì để sợ và tất cả đều là ảo ảnh phải ngon vậy đó mình phải ngon vậy thì <laughs> mình mới qua còn không phải gắng chịu á sợ hãi bỏ chạy thì không biết chạy đi đâu cũng hồi xưa hồi còn nhỏ lắm tôi nghe kể và lúc đó mình không có tin đâu cái bà kia bà mất rồi thì ờ, khoảng năm bảy ngày sau là cái nhà kế bên, con heo nó chết non nó sanh ra nó chết liền và cũng mấy ngày hôm sau cũng đạp đồng đạp cốt lên nói kể kể rồi mới vừa chết thấy nhiều chuyện sợ quá bỏ chạy bỏ chạy thấy cái bụi chung vô lại à và chung vô cái bụi đó đại cái người hội ủa sao thấy mình lông không <laughs> lông không hả bỏ chạy không biết chạy đâu chạy cuốn cuồng cái gì cứ chui vô thôi và thấy như vậy thì không chấp nhận thì uh, không tiếp tục mang thân heo tại vì cái nghiệp không thể thành heo được nhưng mà đi lộn chỗ chút sợ hãi để đi lộn chỗ một tí gì đó thì cũng mất một đời và hồi đó mình không tin cái chuyện này hồi đó mình không tin sau khi lớn học Phật rồi mình có nhiều cái mình suy nghiệm và có những cái mình mình tìm hiểu để mình thấy ra những cái cảnh những cái diễn cảnh những cái diễn cảnh sau khi bỏ cái thân xác này thì mình biết nhiều chuyện là đi lộn chỗ cũng không ít đi lộn chỗ <laughs> nhiều lắm cái gì không giữ được bình tĩnh à ra là nói tới đây để thấy rằng là người chết phải hết sức là bình tĩnh đầu tiên là khi mà bỏ cái thân này là hồi nãy giờ mình nói là không liên tiếc tiền của không liên tiếc tình cảm bây giờ là không liên tiếc cái bản thân của cái người mình chia tay tức là bản cái thân xác của mình á cho nên thường ở đám tang tôi hay nhắc cái câu là cái gì cái thân này giờ này quý vị đã thực sự chứng nghiệm nó không phải là mình thì rõ ràng là mình thấy thân nằm đó mình không có làm gì được mà tay chân không động đậy được không có còn làm được nữa đầu tiên mình thấy cái chuyện đó rõ lắm khi rời cái thân này là cái chuyện đó là chuyện đầu tiên mình thấy nếu mình là cái người không có tội nha thì rất là tỉnh táo rất là rõ ràng và như vậy nữa thì nếu mình bình tĩnh mình thấy được tới đó là mình gọi là không phải là chấp nhận mà mình thấy rằng thôi không xài nữa thì bỏ đó. mình phải được cái điều này không xài được nữa thì vậy là không nên chấp thân nữa để cái dội vã để tìm cái thân sau nó sẽ không còn là cái động lực thúc bách nữa thì hay lắm ở cõi âm thực sự đây không phải khuyến khích chúng ta ở cõi đó nhưng mà nó nhẹ hơn cõi này dữ lắm không bị dướng dấp vào cái vụ thân nghiệp rồi bệnh tật rồi giống như vậy không không có nữa đâu không có và muốn đi đâu đi sướng chết luôn ở đây nói trường hợp là chúng ta không bị tội nha không bị tội thì chúng ta rất là tự do mình ở đây có con mình ở uh, châu âu tới bữa cúng cơm mình có nói giái cái mình có mặt bàn thờ mình ăn ngon lành nhưng mà thực sự cũng không ăn ngon lành đâu ăn ở trong cõi âm cũng là cái phước ở cõi này đó ví dụ như một cái ờ, cả ngàn người như thế này cái phước báo khác nhau nhưng mà đều được ăn thức ăn như nhau được ngồi một chỗ để ăn cõi này là tạp cỡ này thấy vậy mà tạp loạn cùng là loài người nhưng mà phước báo nó không được sắp xếp theo cái thứ tự như cõi âm cõi âm mặc dầu chúng ta được rất là tự do như việc ăn và việc ở chúng ta nó bị một cái lực không biết là cái quy luật gì nó kinh khủng đến cái độ là chúng ta không thể xài được dư quá một miếng phước của mình dù là mình thấy người kế bên mình ăn ngon gần chết luôn mà mình thò vô mình bóc nó cái nó trở thành tèm lem của mình cái phước của <laughs> mình nó không được ăn đồ ngon cái đồ người ta rất là ngon mà đưa vô tay mình cái nữa không không cái nó thành cái gì tèm lem tuốt luốt thấy ghê lắm <laughs> mình cũng phải nuốt thôi tại vì đó phước của mình lạ kỳ như vậy đâu qua nói cõi kia nói vậy đó phân minh phước báo rõ ràng từng mãi mai một không có chuyện ngồi trước ngồi sau lộn xộn phước báo vô kia hội trường ngồi xuống một cái là tao biết người nào phước lớn người nào phước nhỏ và nó kèm theo cái gì cái ở đó thì gọi là cái hào quen sáng tối của mình đây mình dùng từ là cái diện mạo sáng tối của mình nó lộ ra hết để mình nhìn thấy là người này phước lớn người kia phước nhỏ rõ lắm ở đây nhiều khi có những người mà họ phước nhỏ họ mặc bộ đồ vest vô thấy nó cũng quay quay không? dễ dễ cái mặt thấy nó sáng sáng như cái kia không có chuyện đó đâu nó không có cái vụ giả giả mà đắp đắp vô để nó thay đổi được hình sắc bên ngoài không có <laughs> cái cởi đó nó hay lắm cái mặt mình xấu là mình vẽ cái gì nó cũng thành chú ôn mà <laughs> không có đẹp được <laughs> nó hay ở cả nó như vậy như vậy là đến đây mình mới nói tiêu phước nữa là gì cái phước của chúng ta khi mà chúng ta rời khỏi cái cái cái cái thân nghiệp này chúng ta phải dùng cái từ là thân nghiệp nó đi chúng ta bỏ được cái thân nghiệp là chúng ta đã nhẹ tưng một cái là sướng rồi không còn mang nặng cái thân nghiệp nữa là tự do nhưng bắt đầu phân minh phước báo phước báo rất là phân minh chúng ta yên tâm tới đó nó công bằng tuyệt đối không có cái vụ lo lót như cái cõi này <laughs> cõi này nó bị lo lót <laughs> <laughs> cởi đó là khỏi đi không có biết ai để lo trơn mình mặc áo rách là cứ rách vậy thôi chứ đừng nghĩ là mình sẽ lấy tiền ở đâu ra mình mua áo mới không có chuyện này và không bao giờ được mặc chiếc áo đẹp nếu cái phước chúng ta không lớn lên nhưng nếu bữa nay có con cháu của mình nó cúng trai tăng ở chùa Long Hương nó hồi hướng <laughs> thì mình được áo đẹp đó nha thay đổi phước báo liền và bữa ăn ngon lành liền chỗ ngồi đàng hoàng liền chỉ cần một của cái người thân mình hồi hướng thôi là mình đã thay đổi gọi là được siêu là qua cái tầng nghèo tới cái tầng trung bình là ăn được ngon hơn áo được đẹp hơn và chỗ nghỉ được tốt hơn như vậy đối với chúng ta được gọi là siêu đi chứ đừng có đòi siêu là tôi cúng bữa rồi tăng ba tôi phải lên cõi trời không cần không cần và nếu nhiều cái đợt mình cúng cho cha mẹ mình để mà cha mẹ mình tự do hoàn toàn luôn tự do hoàn toàn luôn thì à, à, quần áo tức là xiêm y nó sẽ đẹp hơn rồi thức ăn được được ăn chỗ mình muốn ăn ờ à, qua cõi âm thấy vậy chứ muốn ăn cái muốn ăn là không thể ăn được á nhiều khi đó là về báo mộng cho con mình nó nấu bữa đó nó cúng cho mình à, nó mời ba về ăn cái mình cũng chiểm trệ mình lên mình ngồi bằng thờ mình chuẩn bị mình ăn cái có tự nhiên cái mình bay bay ủa sao mình dối không tới đồ ăn đằng kia à mình đang ngồi đây cái mình đi ra đâu ngoài này nè có trà nội nào giả phước lớn chả ngồi vô một cái mình bị trôi đi ồ y như phim hoạt hình đó chả ngồi cái mình bị trôi vào này <laughs> giờ mình vô thấy chả ăn cái đồ của mình tức thấy mồi mà đâu có làm gì được tại phước mình nó nhỏ hơn chả ăn cho hết cái phần phước của con chả rồi chừa miếng cặn cặn là tới phần của mình cái mình được trôi trở lại mình ăn <laughs> cái này tôi nói tôi phải dựng phim mấy cái chuyện này hấp dẫn lắm <laughs> cho nên đó, khi ở cõi âm nó cũng là cái phước nữa ăn nó cũng là cái phước cõi này thế vậy chứ mình nghèo thiệt là nghèo đi thăm một cái người bạn giàu của mình cái nó đãi mình bữa ăn thật ngon mình ăn được ngon lành đúng không nhưng mà cõi kia không có à đừng có hồng ăn một miếng ăn hơn phước mình một chút kỳ không đừng có nghĩ rằng mình có thể mặc cái áo đẹp hơn cái phước mình đang có dính là thần của mình không được và đừng bao giờ nghĩ rằng mình có một bữa ngồi yên nếu cái phước mình không có cũng ở đầy khóc ở đây đầy khóc ở trong không gian này mà đừng có tưởng là ở trong nhà là bây giờ thì người phàm của mình cái vật chất này là cái nhà xây dựng để cái người vật chất ở mà mình trú mưa trời mưa này mình không bị lạnh nhưng mà khi cái người mất mà không có phước á, thấy như mình chung vô nhà thôi mà mưa lạnh thấy bà tổ luôn cái nhà của người ta chứ không phải nhà của mình cho nên là cái nhà đó nó không có che được mình kỳ không <laughs> nó không có che được mình mình thấy mình chui vô nhà cái hồi của mình lạnh co ro cống rúm bây dòm lên ủa sao nó không có nóc <laughs> nó không có nóng mình bị mưa xuống cõi đó nó kỳ đó. nhưng mà cái phước mình có thì mình được ở giống như là à, cái chòi tranh hoặc là ở chỗ che mưa che nắng nhất là những cái gốc cây và nhất là những gốc cây cổ thụ những gốc cây cổ thụ thì đông lắm đông rất là đông nhất là những cái gốc cây to to to to xung quanh chùa thì rất là đông và họ nương náu có những người bây giờ họ ở đầy ở đó nhưng mà họ không vô chùa được mặc dầu được cho vào trong cổng chùa nhưng mà vẫn không được vào trong chùa phước nó như vậy tại ở đây nó đầy hết rồi những người có phước ở trong này nó đầy hết họ không chen vô được bây giờ ví dụ giữa là cái ông phước lớn kế ông phước kế với kế với kế đầy vậy nè là cái anh phước kém kém là ở sát ở ngoài ranh đó ở vòng vòng ngoài rìa và ăn uống cũng phải chờ như vậy luôn á cho nên là mấy thầy thí thực cũng làm ơn tác niệm bình đẳng dùm <laughs> lúc mà mình cúng thí thực á mình nghĩ là bây giờ bao nhiêu cái thức ăn cúng của mình là tới với tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương và những cái chúng sanh những cái loài âm binh có mặt ở trong cái chùa này được ăn như nhau mình tác ý vậy thì à hy vọng tại vì cái lực của mình cái lực của mình nó tác động đến cõi đó thì cõi đó được ăn như nhau còn không là ăn theo thứ lớp ăn theo thứ tự người trước ăn trước người phước lớn ăn xong người phước nhỏ ăn sau nó cái kiểu nó, nó thật sự thì à, nó phân minh về phước báo một cách lạ lùng cho nên bây giờ là chuyện gì cái chuyện mình cần là tạo phước bằng mọi giá chúng ta phải nói một câu đó phải giờ đầu tư phước báo bằng mọi giá giống như thanh niên mà nó mới lớn lên nó đầu tư cái việc làm ăn rồi đó bằng mọi giá tao đầu tư vô công ty này để tao thu lãi thiệt nhiều đúng không thì bây giờ bằng mọi giá tao đầu tư vào cái quỹ vũ trụ này để cái phước tao thiệt nhiều <laughs> đó bây giờ mình phải phát nguyện rồi đó để một ngày là cái phước chúng ta dứt khoát là phải lớn hơn ngày hôm qua phải quyết lòng như vậy làm cái gì không biết tìm cái cách nào không biết mình nói được lời nào để lợi ích người ta mình làm chút gì để cho có lợi cho tập thể cho số đông và mình có thể suy nghĩ cái điều gì để mình tăng được phước báo thì trong những cái suy nghĩ trước thì mình nói rồi đúng không một là cái gì một là cái lòng bao dung của mình phải xả ly tất cả những cái rút mắt những cái chấp trước những cái phiền hận gì trong cuộc đời là chúng ta phải xả ly thứ hai là chúng ta phải thương yêu được tất cả những người đã phiền hận những cái cuộc đời thuận nghịch thương yêu cả vũ trụ thương yêu cả chúng sanh muôn loài để mình đầu tư phước báo của mình cái thứ ba là lòng tôn kính vô biên vô lượng đối với chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Hiền. Cái thứ tư là tình yêu không bờ bến của mình. Đó là cách đầu tư phước báo. Và còn lễ Phật được thì quý vị nên lễ đi. Kệ nó, dành hết thời gian cho cái chuyện lại Phật. Bây giờ mình ngồi thiền dở đúng không? mình à, tụng kinh cũng làm biến nhưng mà đừng có làm biến lại phật lại phật là một trong những cái làm tăng phước báo nhanh nhất nhiều nhất lẹ nhất rồi dành hết thời gian cho cái việc lại phật không biết cái gì trơn cứ nhất tâm à, kính lễ đức phật chút đây vậy cũng được nhưng mà với tất cả những cái tâm thành và sự cung kính của mình càng thương càng quý càng kính đức phật bao nhiêu thì phước báo nó càng lớn lên bấy nhiêu cho từng cái lần lại phật của mình ở thì đó là cái chuyện mà chúng ta rất là cần trong giai đoạn cuối từ đây cho tới hết rồi chúng ta làm được những việc này thì tuệ để mở cho được giác ngộ giải thoát thì đó là cái phước lớn lắm còn không thì chúng ta làm được tất cả những cái gì mà có lợi ích lợi ích cho cho cho số đông lợi ích cho chư thiên và loài người thì phước này lớn rồi nhưng mà lợi ích cho số đông hoặc là lợi ích cho ai đó cũng được đừng có chọn lựa có dịp mà chúng ta phải làm lợi ích là chúng ta làm và cứ làm đi không có mất đâu Hồi trước giờ mình nói rồi là không có một cái mãi tơ nào mà mất hết đó, không có hào ly nào mà mất hết nó lạ lắm. Cái gì nó cũng sẽ còn nguyên trong pháp giới này. Cho nên thiện ác chúng ta nó còn nguyên. Nói rồi để chúng ta không có tu là không có được. Tại ra là cái quan trọng chúng tôi nhắc lại là tại vì rất là nhiều người bị bị bị loạn nhiều người bị bị cuồng tâm loạn trí sợ hãi bất an xảy ra trong lúc mà từ cái cái cảnh cũ bước qua cảnh mới mà nếu bước qua im điềm thì quá dễ cho mình qua một ngưỡng cửa là đầy phong ba bão tố với tất cả sự bất ngờ vì bao nhiêu cái gió nghiệp nó dồn về thì chúng ta phải bình tĩnh không phải ai cũng bị cái này nha tôi nói là người nào nặng thì gió mạnh người nào mà nhẹ thì gió cũng nhẹ thấy mình thấy rõ ràng là mình cũng đứng chung với cái thằng bạn của mình đó. ví dụ như hai thằng chết cũng lượt nha nó vừa bỏ thân xác rồi mình cũng thấy nó kế bên cạnh mình á mà mình bệnh kinh khủng mình lao mình kêu nó nó đứng tỉnh queo nó đâu có nghe đâu không có nghe đứng kế bên mà nó không nghe nó cũng chẳng có biết cái chuyện mình xảy ra cái gì luôn nữa nghiệp xảy ra với mình dù là cha là mẹ là anh là em mình đứng sát bên hoàn toàn không biết và tới hồi mình cuốn mất hút rồi thì họ mới hay không ai biết đường mình đi đâu hết đó cho nên có cha mẹ thì cũng thấy chịu thôi lúc đó không có thân bằng quyến thuộc nào mà có thể phụ giúp mình được cái chuyện đó trơn á lạ lắm chỉ có phật bồ tát giúp thôi nếu chúng ta đã có quy y phật thì chuyện lại là khác nhiều đó mình muốn nói tới cái chuyện khác nè mình có tội lâu nay mình biết sám hối này nọ nọ kia mà à, rõ ràng là chúng ta đã có quy y rồi thì bỏ thân mạng này chúng ta ở một cái chỗ mà nó gần như không có gió nghiệp này không có gió nghiệp rồi từ từ mới xử mình sao <laughs> từ từ mới xử mình sao nhưng mà ít ra mình yên cái đã và yên thì thực sự là trong cái khi mà chúng ta quy y tam bảo mình sẽ gặp gỡ lại phật bồ tát hay là những cái người thân đã tu tập mình hoặc là những vị thầy mình trong cái cõi giới đó thì nó sẽ hiện ra đủ tất cả những cái quen thuộc với mình để khiến mình không có sợ hãi với người chưa từng quy y khác vậy đó khác lắm luôn không thể nói được và ở cái chỗ yên ổn đó thì chắc chắn là mình sẽ được lời nhắc nhở rồi à, dạy dỗ rồi thêm và tôi nói là trong đời chúng ta nên ăn năn sau khi phạm tội chúng ta làm sai cái điều gì đó thì phải nên ăn năn sám hối đã trở thành thói quen ba cái vụ mà thất thánh tài cái tàm quý nó quan trọng ghê gớm của thánh mà nên là chúng ta sẽ được ở trong cái vùng trời đó chúng ta sẽ được sự bao bọc chở che của tam bảo trước đó đã rồi đem mình ra dạy dỗ để giáo hóa mình chứ không có xử giống như cái kiểu của người chưa từng quy y nó có một cái điều rất là lạ đó và dạy dỗ mình nếu mình cương ương bướng mình không làm thì đưa qua mình tiếp cái chỗ thấp hơn ương bướng không nghe cho mày xuống thấp nữa mày xuống thấp nữa xuống dưới kia luôn <laughs> nếu ương bướng thì cũng sẽ đưa mình đi tới cái chỗ mà xứng với cái nghiệp của mình chứ đương nhiên là mình không sống vượt quá cái nghiệp và không vượt quá cái phước của mình cái sự tồn tại của mình sau khi bỏ cái thân này mạng này thì mình không cách nào sở hữu được cái phước khác nên biết điều này tương ưng với phước báo tương ưng với nghiệp quả của chính mình không ai sửa được cái điều này hết trừ từng hợp tâm mình thay đổi cộng thêm một phần của người thân của mình tu tập hồi hướng và lúc này mình sẽ nhận trọn nhìn nhận được tất cả những sự hồi hướng của người thân mà nếu như may mắn gọi là phước đức của mình có cái phước nhiều đời tu của mình có đương nhiên là mình mất mình ở ngôi nhà trong Bảo rồi nhưng mà con của mình hoặc là người thân của mình mà một là nó cúng dường đại tăng đại tăng là phải ngàn vị trở lên gọi là đại tăng cái thứ hai đó là nó cúng dường trúng vị thánh đương nhiên một ngàn vị tăng là chắc chắn có một vị thánh con con nào trong đó chứ không thể không có một ngàn tăng là thế nào cũng có tôi dám chắc như vậy không nhiều cũng ít không cao cũng thấp nhưng mà có thánh tăng trong đó đó họ ẩn thân trong đó tại vì cái, cái đức của chúng nó lớn quá buộc phải có các vị tới để mà sử dụng cái uy đức của mình gìn giữ cái đại chúng này một ngàn tăng mà trật tự ha, bảo đảm là thánh trong đó nhiều lắm quý vị mình đi gặp những cái đại lễ mà có chừng một ngàn hai ngàn vị tăng mà nó nó càng trật tự chừng nào á thì trong đó cái số thánh chúng càng nhiều chừng đó thánh chúng đủ nhiếp chúng để làm cho chúng nó yên tĩnh đó. còn tăng mà ồn ào thì thánh không có <laughs> tăng thật ra là nó có hai trường hợp để chúng ta thấy là một là cúng dường được đại tăng hai là cúng dường được thánh tăng thì hai cái này hước lớn quá mà mình à, con mình nó hồi hướng cho mình thì mình in như là trúng số tự nhiên bữa đó ăn ngon quá trời luôn mà không biết chuyện gì xảy ra thì mới vừa con mình mới cúng trai tăng có mấy ông thánh món <laughs> hồi hướng cho mình tự nhiên cái thân của mình nó cũng ờ, cũng giống như bị nở ra rồi ờ, y phục của mình nó sáng rỡ ra hào quang của mình nó sáng hơn một tầng xem như mình được siêu nó mình qua cái tầng đối khổ đại khái là qua cái tầng đối khổ là mình siêu mình được thơm mình ờ, ví dụ như trước đó là mình muốn đi á nói chứ qua cõi đó thì người ta nói là giống như mình có thần thông mình tác ý là mình sanh thân đúng không nhưng mà cái hồi mình chưa được tự do mình tưởng tượng như cái xe mà xe đời cũ và xe đời mới xe phân khối nhỏ và xe phân khối lớn <laughs> đúng không cái hồi bước mình kém mình muốn đi đây tới đằng kia là 5 phút mới tới nhưng qua cái lửa lễ cầu siêu này rồi phước mình tăng lên và mình muốn đi tới đằng kia cái mình chớp mắt cái mình tới à nó sẽ nhanh hơn mọi cái nó sẽ sẽ linh động nó sẽ quyền biến nó sẽ thông thái nó sẽ nhẹ nhàng nó sẽ cởi mở nó sẽ rộng lớn nó sẽ sáng suốt lạ lắm tức là sau một lần mà con cái mình tu tập và nhất là nhất là gì trong lúc mà con mình nó cúng lễ trai tăng hoặc cúng chùa cúng cái gì đó mà nó kêu mình và khi đó tâm mình quan hỷ với cái việc đó thì chuyện lớn lắm chỉ sợ là mình không quan hệ với bữa cúng đó hiểu không thành ra là hồi nãy mình nói là trước khi quy y con cái phải làm sao để cho cha mẹ mình có thiện ý với tam bảo không phải là là là, là thương nhưng mà có có có thiện ý thôi để cái lúc mà nó đi cúng mai mốt là ví dụ mình muốn đi cúng trai tăng ở đâu mình đốt ngang ở bàn thờ thờ cha thờ mẹ của mình mình nói là ba ơi mẹ ơi bữa nay con đi cúng chùa đó cái ông thầy đó là ông thầy trụ trì thì cũng nói luôn thầy đó cũng dễ thương rồi đó ông thầy cũng thương ba lắm đại khái thì mình cũng dụ dụ cái kiểu đó <laughs> mình cũng nói cái kiểu có tình cảm để cái thần thức của cái người đó có cái tình với cái chỗ mà đang cúng à, thì họ xin hoan hỷ và họ đi theo và lúc đó thì vị đó sẽ được do cái tâm tùy hỷ với cái phước báo cúng dường với gia đình với con cái mà cái lực siêu thoát nó lại được tăng lên nhưng mà có thật tình tôi thấy là có một cái người biết đây có người thân của gia đình nó không thì không biết người này à, chết mà họ không chấp nhận cái chết của mình có tiền có đang làm ờ, làm ăn cũng phải nói là tương đối khá giả mà chết bất ngờ còn trẻ lắm họ không chấp nhận cái chết này à, nhưng mà gia đình thấy dự sử dụng cái số tiền của ảnh đi cúng á, thì ảnh cũng không gửi không gửi tôi nhớ tới đây mấy lần cúng á, mình cũng ờ, phải nói là vận cái lực dữ lắm để để gọi là cái gì tác ý để để um, gọi là gieo duyên để gợi một chút chút cái tình cái tình của cái người tu ở trong chùa đối với cái thần thức đó nhưng mà họ cảm thấy bị mất mát đó. cái tiền của họ tạo ra đáng lý là phải để cho những cái gì làm cái gì đó chứ không phải là họ để cho chùa và bây giờ người nhà lại lấy cái tiền đó đi cúng chùa họ không vừa ý và họ không vừa ý thì dù có cúng hết của của họ đi thì họ không có nhiều phước hết kỳ chuyện này là cái chuyện quan trọng à. <laughs> chuyện quan trọng cho nên là à, mình muốn đi cúng dường nha ví dụ như cha mình chết để lại một số tiền mẹ mình chết để lại một số tiền bây giờ mình muốn đi cúng chùa mình muốn đi làm phước mình muốn cái gì là mình phải đốt nhang ở bàn thờ mình xin mình nói tới nói lui thậm chí là mình xin keo luôn đi để nó bỏ hai đồng tiền miếng úp mấn ngửa là coi như đồng ý đi <laughs> thì mình đã đi làm đây là một sự thật á thấy như một trò đùa nhưng mà nên làm như vậy cho tôi đi và nếu như thực sự mà chúng ta xin keo miếng ướp miếng ngửa được hay giống giống như vi tính gì đó người đó thì cứ xin lại đi và tại vì mình người phàm mình đâu biết chuyện này là cái người phước mặt phước mày họ có vừa ý hay không của này là của của họ để lại phải chi mà trước khi họ chết họ trăn trối là tất cả những tiền của của tao là tao muốn đi làm từ thiện tao muốn đi cúng chùa à, muốn đi làm phước thì à, mình trước khi mình đem cái đồng tiền đó mình cũng phải thắp hương khấn nguyện là à, ba ơi hồi đó ba nói là cái tiền của ba đem đi làm chuyện này chuyện kia bữa nay con thực hiện lời nói của ba thì ba cùng với con đi làm cái chuyện này ba nên hướng tâm và kính tin tâm bảo để phước được lớn vân vân thì mình giái trước khi mình mang cái chuyện đó đi mình khấn nguyện trước khi đi thì chuyện nó sẽ lớn hơn còn mà ổng cũng đã nói là cái tiền này là để đi cúng chùa và cũng cúng cho ông thầy đó hay gì đó ví dụ vậy nên mình không nói mà đi làm ngang cũng được cái người mất họ khó tánh lắm <laughs> kỳ mà nói là phải làm và làm là phải chính xác với họ là như vậy nha không có lương ương không có cái chuyện mà nửa vời tức là hứa là phải làm làm là phải đúng còn chích chút là họ không chịu và họ bất mãn ví dụ như bây giờ đem cái tiền vô tới cổng chùa rồi mà mà họ bất mãn thì bữa đó họ không có lợi thôi việc cúng thì vẫn bị diễn ra rất là bình thường nhưng bản thân cái người đó là không có lợi cho nên muốn lợi cho cái người mất thì chúng ta phải à, mời mọc trước khi mà chúng ta muốn đi tới chùa cúng buổi lễ trai tăng cái này là ít có phật tử dễ quên lắm mà không có dễ đâu đúng không thường thường chúng ta đi cúng chùa cho cha cho mẹ mình là chúng ta ít có khi nào đốt nhang trước thậm chí bây giờ chúng ta đi chùa chúng ta nghe pháp chúng ta cũng ít khi nào đốt nhang để mời đi nữa 11 tập mời đi mời đi họ đi được đúng không mời đốt nha. với bà ơi này ông thầy đó giảng vui lắm mà ông thầy nào đó cũng thương ba lắm nếu ba nghe được cái lời này là ba có thể hiểu được ba có được siêu thoát ví dụ vậy chúng ta đốt nhang chúng ta mời nói chuyện đi chứ mà nói chuyện với cái người thân hồi xưa mình nói sao thì bây giờ mình cứ tác ý như vậy và cứ tác ý như vậy là sẽ có lợi ích thì đối với những người phước mặt phước ngoài mà họ chưa có siêu được người thân của mình mà chưa siêu được thì mình làm bất kể cái gì cứ hướng về họ mà hồi hướng chuẩn bị tu ví dụ đại khái là chuẩn bị mình tu chuẩn bị mình tụng kinh chuẩn bị mình ngồi thiền thì đốt nhang bằng phật xong thì mình đốt nhang cái bàn thờ cha mẹ ông bà của mình mình nói là bữa nay con đang chuẩn bị tu như vậy đó xin ba xin mẹ tu với con và chuẩn bị nghe pháp ví dụ vở máy hợp pháp thì mời mọc cứ làm vậy đi thực sự có tác động quý vị không có đủ sức để thấy rằng một cái buổi mà một buổi thuyết pháp của một cái vị mà chân tu thì số này nó có nghĩa lý gì đâu số này chưa bằng phần triệu của bên kia nữa bên đông lắm <laughs> niệm phật một cái là họ ngồi trời nó đẹp thiệt là đẹp thứ tự thật sự là thứ tự và hay lắm mỗi nhóm có một ông to đùng ngồi giữ không có cái chuyện mà ngồi nửa đường đứng dậy vậy nó lú cái đầu lên là võ khất phục ngồi xuống không có cái chuyện đi nửa đường khi thời pháp chưa hết khó lắm chứ không phải vậy đâu bây giờ muốn đi đi rồi <laughs> kia không có chuyện đó đâu và cái lực nhiếp chúng của cái cái cái chúng hội mà nghe pháp đó nó lực lệ lắm thì nó cũng thứ tự như mình nói là phước báo rồi không nói gì không có cái chuyện lộn xộn mà lúc lắc là phục ngồi xuống nhóm nhóm phục ngồi xuống <laughs> hay lắm cả đó hay lắm chúng ta không có tưởng tượng đâu một cái thời pháp nếu mà thật sự mà bậc chuyên tu thì thôi quá trời luôn đó nhiều nhiều tầng nhiều tầng là do nhiều cõi giới và họ nghe được nếu mà vị chân tu họ mở tâm là thông các cõi thì chuyện kinh khủng lắm thành ra là nãy mình muốn nói tới cõi âm tự do đúng không tự do thì quá tự do hơn loài người của mình gấp cả ngàn lần cho nên đôi lúc họ ở đó họ không muốn thọ thân người và họ không thọ thân người thì đừng có nói là họ không có siêu là chúng ta sai rồi đó như nãy mình nói là tất cả các thời pháp của những bậc chân tu thì họ đều nghe được và họ đều tu tập ngon lành hơn mình cho nên có một số người mà hồi còn sống thì họ không tu ra gì á nhưng mà họ có tu họ có quyết tâm tu thì khi mà họ mất á đơn giản là họ bỏ thân nghiệp thôi chứ họ sáng suốt hơn bây giờ gấp 7 lần do đó cái việc mà học pháp hiểu pháp và hành pháp của họ nó là nhẹ nhàng hơn mình gấp hàng trăm lần chúng ta đừng có coi thường là chúng ta sai rồi từ xưa giờ chúng ta hay bị hiểu lầm là người đó phải ờ, thọ thân mới được gọi là siêu giống như mình đi cầu siêu rồi mình muốn biết cha mình sanh ở nhà nào ở đâu á sai lầm rồi họ chán cái thân này họ không muốn mang nhưng mà họ được tự do để học đạo ví dụ như tới đây học đạo thì họ tự do cho nên trong cái câu khấn nguyện là tôi hay chú nguyện là sao nguyện cho họ được tự do lui tới các đạo tràng nghe pháp nghe kinh thấu hiểu chân lý rủ sạch tất cả những trần cấu vô minh để siêu sinh về cảnh giới an lành à, thấy tôi hay phục nguyện cái câu đó lắm tức là tôi nhắm tới họ là tôi phục nguyện tôi muốn người này được tự do thì tự do cõi âm cũng như tự do cõi dương để họ được tự do đi tới tất cả các đạo tràng để nghe pháp nghe kinh nghe pháp nghe kinh để làm gì để thấu hiểu chân lý thấu hiểu chân lý để làm gì để rủ sạch tất cả những trần cấu vô minh mà siêu sanh về cảnh giới an lành lúc nào chúng tôi phục nguyện cho người âm luôn luôn là câu này xảy ra thì mình hiểu họ cần cái gì và cái điều quan trọng nữa cho cái việc cầu siêu là gì hồi nãy mình nói là mình cúng dường cho một cái người à, đạt đạo cúng dường cho đại lăng và vị tu có đức và vị tu đó đức thì biết cách mà dụng từ là gì kết nối được kết nối được với cái thần thức của cái người đang cúng tức là họ phải vận tâm vận lực của họ để họ kết nối họ mở tâm ra để người kia được kết nối và như vậy khi mà họ nhất tâm cầu nguyện cho người kia thì người kia sẽ được lực tác động đó và cái khả năng để có thể nhận được nhiều phước báo để họ được thăng những cái tầng bậc trong cõi giới của họ là họ được thăng tiến và việc đó cũng dễ lắm nếu mà người à, chúng ta là những người nhà mà hơi nhạy cảm một chút ha, thì à, sau bữa lễ cúng ở chùa hoặc là cúng trai tăng hoặc là cúng cái gì đó mà mình hướng tới người thân của mình vì người thân mình mình tác lễ cúng sau lễ cúng đó mình biết tự nhiên cái tâm của mình nó được trả lời có một cái câu trả lời cho tất cả những người thân là nó sẽ có một cái sự rộn ràng gì lạ lắm mà mình cũng không có nhận biết được nữa mà cảm giác là sau bữa lễ nó mình vui kỳ lắm tức là họ đã thay đổi rồi đó họ báo cho mình biết cái lực mà họ mỗi lần họ vượt cái bậc ở trong cái tầng bậc sanh tử tầng bậc tầng bậc tầng bậc chứ nói siêu mà đi cái rẹt từ đây cho tới cõi trời cũng khó lắm à lớn lắm tôi nói là phải gặp được đại tăng phải gặp được thánh tăng gặp được những cái đạo tràng tu tốt và những người có đức trong những cái điều kiện đó là những điều kiện cốt yếu và gần như có người không hiểu được cái cảnh giới sống của cái cái người ở trong cõi giới đó họ hiểu được đó, thì cái gì cũng thông mà họ hiểu không được không tới cái hướng tâm của mình nó không tới cái người chết đó và người đó cũng không kết nối được cho nên là cái rất là cần hồi nãy mình nói là cần trước khi cúng là mình phải có một cái gì đó khấn giái rõ ràng ha đây là những điều mà chúng ta thấy là nó nó nó, nó cần á nó cần tại vì muốn nói tới từ chuẩn bị chết cho tới chết sau khi chết dài dài tới đây thì nhiêu đây được rồi ha nhiêu đây là đủ vốn rồi à, <laughs> chúng ta qua câu khác ha À, kính thưa sư phụ, con là một người tu, đã đi tu từ nhỏ, bây giờ các vẫn đang ở chùa nhưng con đã thương một người. Lương tâm con rất là bị dằn vặt. Thật sự từ nhỏ đến giờ con rất quyết tâm nhưng bây giờ tâm con dừng lại, con bất an lắm thưa sư phụ. Càng xua đuổi con càng thấy mệt và không thể quên được. Ăn cơm chùa thấy mình có lỗi mà ra đời thì không thể được, xin sư phụ giúp con con thật sự bị bích lối rồi à? này đúng là bí luôn á chứ bích gì nữa <laughs> à, nếu có gặp được tôi thì hai người nên gặp <laughs> tôi có cách <laughs> cho tiền đủ để làm đám cưới <laughs> không nên nói nghiêm túc rồi nha <laughs> tại như vậy là hết gỡ rồi <laughs> khi mà chúng ta động tâm mà ít ít á, thì có thể gỡ được có thể sám hối được mà tới cái này quên ăn bỏ ngủ rồi vậy là thua một là chúng ta trực tiếp đối diện với nhau để nói chuyện nếu đó là cái người mà mình cảm thấy thân và chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc ví dụ nha này không phải khoe nhưng mà đây có một cái ví dụ chuyện thực xảy ra trong cuộc đời à, đâu có khoảng năm cũng năm chín mấy cũng mới ra đây trụ trì cái chiều đó thấy lá thơ lọt vô trong phòng viết chữ đẹp lắm lật ra coi thầy yêu <laughs> <laughs> và dài dài là con không thể nào quên được thầy và số điện thoại con xin thầy liên hệ liên hệ liền <laughs> được người ta yêu mừng quá trời luôn <laughs> mời xuống nói chuyện nghiêm túc ngồi nói chuyện nghiêm túc bây giờ dòm thẳng mặt tôi có yêu cái gì nói nó đàng hoàng cái yêu hiểu cái gì bây giờ cái chuyện yêu là chuyện rất là tốt coi như tôi đón nhận cả hai tay với cái tình cảm thương yêu này không có từ chối và không xem đó là việc xấu và chưa bao giờ tôi nghĩ ai yêu ai là xấu trong đời của tôi là như vậy cho nên tôi ủng hộ <laughs> ủng hộ và bây giờ nếu như mình yêu một người thì mình muốn người đó làm sao muốn người đó thành công hay muốn người đó thất bại trả lời rồi yêu tiếp <laughs> nói lại rồi yêu tiếp nếu như muốn người đó thành công và người đó thực hiện được ý nguyện của người đó và mình bảo vệ lý tưởng cũng như bảo vệ sự nghiệp của người đó thì mình mới được gọi là mình biết yêu còn mình yêu người đó mà để cho người đó thất bại người đó sẽ thực hiện theo cái tham vọng của mình thì mình yêu hay là mình muốn hại người ta nói đi giờ muốn cái gì <laughs> muốn cái gì nếu dạ con cũng muốn thầy thành công con cũng muốn thầy tu tốt muốn thầy tu tốt thì ủng hộ thầy tu chứ không có được có ý khác tôi cho yêu thoải mái đó <laughs> nhưng mà yêu làm sao để cho đừng có bị ảnh hưởng tới cái chuyện tu của tôi đúng không tôi giờ tôi muốn tu và tôi muốn yên ổn để tu đó thì cứ ờ, xử kiểu đó hai người đối diện nhau coi mình yêu kiểu gì phải không đó là cách nếu mình yêu mà làm cho người à, bản thân mình phải bị sụp đổ thì có phải yêu không bản thân mình còn không biết thương mình nó làm cho cái chuyện cái lý tưởng của mình bị hư đổ mà yêu gì mình giữ mình không được mà mình đòi yêu người khác nó dốc nó là gạt người ta rồi trừ trường hợp là tôi quá yêu tôi tôi quá hạnh phúc rồi tôi hạnh phúc vô biên cho nên tôi gặp ai tôi cũng muốn chia sẻ hạnh phúc của tôi và tôi yêu người này tôi muốn cho người này hạnh phúc nè đúng không thì đó mới được gọi là yêu chứ còn bây giờ nói yêu mà bây giờ con dằn vặt tôi không được bất an yêu vậy yêu không có chuyện bất an yêu là hạnh phúc liền thì đó mới là yêu và tình yêu có mặt ở đâu thì nơi đó sẽ tốt đẹp ở đó sẽ được xây dựng tốt đẹp cho cái người mình đang yêu bây giờ cái người mình đang yêu họ cũng là người tu nữa và họ muốn thành thánh trong đời này thì bây giờ mình nên bán mạng để cho ông này thành thánh đi thì mới yêu á ở đó là là là là tôi ủng hộ hai tay luôn còn yêu thì bây giờ không cho ông tu yêu muốn ổng gần gũi mình để thành phàm tục vậy đâu phải yêu đi phá hoại cuộc đời của người ta phá hoại mình và phá hoại người khác thì này không phải là yêu cho nên là nói vụ yêu là hiểu lầm rồi <laughs> hiểu lầm cho nên là tôi sẽ giảng cái bài yêu lại cái người mà khi yêu người người khác á, thì nhất nhất trong cuộc đời của mình còn lại là điều muốn cho người yêu mình được hạnh phúc đúng không không có chuyện khác xảy ra trong cuộc đời của mình cho nên lý tưởng của họ cao đẹp là chúng ta ủng hộ một trăm phần trăm chứ không có vụ bớt một phần nọ đó mình phải hy sinh tất cả những cái gì của mình để làm thành cuộc đời có cái người mình yêu thì đó mới là tình yêu chân chánh còn không thì đều là gạt nhau nghĩ lại đi có phải không bây giờ người lại yêu ông thầy cái ông thầy phải ra đời sống với tôi đâu phải là rủ ông thầy ra đời chứ không phải yêu yêu là muốn thầy tu ngon hơn lúc trước trước khi có mặt tôi thầy tu một bây giờ có mặt tôi thầy tu mười <laughs> đúng không tôi yêu thầy tôi sẽ ủng hộ tôi lo lắng cho thầy thầy muốn tu kiểu gì tôi sẽ ủng hộ kiểu đó và thầy tu muốn nhập thất đi nữa tôi cũng sẽ lo cho suốt cuộc đời của thầy tôi, miễn thầy thầy thầy tu tốt hơn thầy sống hạnh phúc hơn và thầy thành đạt hơn theo lý tưởng mà thầy muốn là tôi thỏa nguyện rồi à. thì như vậy mới có thể chúc mừng cái tình yêu này còn này không chúc mừng được đáng lý là tôi sẽ uống ly rượu chúc mừng <laughs> sẵn sàng nếu quý vị yêu đúng và sẽ ủng hộ nói chơi chứ không phải cho tiền đám cưới mà sẽ ờ, có cách còn như vậy thì hư rồi mới có một chút xíu làm hư mình rồi là mình đã định hướng sai đã theo đuổi một cái điều không phù hợp cho bản thân mình chứ đừng nói cho người kia mình là người đang tu tự nhiên cái giờ mình tu cũng được do dướng vô cái tình cảm này mình tự hủy hoại cái lý tưởng cái cuộc đời tu hành của mình hủy hoại cái tâm nguyện tốt lành của mình hủy hoại bao nhiêu cái tình mà thiên hạ đang gửi cho mình bao nhiêu phật tử đồ ủng hộ cả đời này của mình bây giờ mình hủy hoại hết hoàn toàn rồi mình thấy đúng là sai phải tự thấy sai lo sám hối lo lại phật đi bây giờ là với cái phương pháp của tôi để điều trị cái bệnh này là mỗi một ngày một đêm lại một ngàn không trăm tám chục lại <laughs> và ăn số 7 là đúng 8 tháng không có 4 tháng mà phải 8 tháng là bảo đảm là ngày này hết mỗi miếng cơm lứt mỗi mè nhai 30 phút mới được nuốt một lần <laughs> và ngày uống nhiều nhất là ăn xị nước đó là bài thuốc của tôi để trị bệnh này nếu muốn hết <laughs> Rồi qua câu hỏi kế tiếp ha. Kính bạch sư phụ, con nghe pháp sư phụ giảng mà tâm xấu bên trong của con nó nổi lên, con rất khó chịu. Con mong muốn tâm con được trong sạch hoàn toàn, con phải làm thế nào để thanh lọc được tâm của con? Bây giờ xấu xấu kiểu nào mới được? Ví dụ như giờ đang ngồi nghe tôi giảng ở đây, nếu có mặt ở đây đứng dậy chửi đại đi <laughs> ghét cái gì thì cứ chửi câu đó ra tức là mình sổ ra nó mới hết à, nó lạ vậy cái gì mà nó ứ ứ ứ mình sổ cái nó sạch à còn không là mình giờ mình à, thực sự là phải lại Phật sám hối để khởi phát khởi cái lòng kính tin Tam Bảo phát nguyện trước Tam Bảo mình nguyện kể từ giờ phút này mình sẽ kính tin Tam Bảo một cách tuyệt đối tất cả những cái lỗi lầm những cái sai trái trước đây nghĩ sai sai quấy đối với tam bảo nghĩ sai đối với tam bảo là do cái nghiệp chướng nghiệp báo của mình mình nhận đó là cái điều xấu quyết lòng mình sẽ bỏ thì mình sám hối thời gian nó sẽ hết trời bày <laughs> quá trời luôn đó chưa trả lời được một phần mười nữa rồi xíu nợ rồi <laughs> à bước qua cái uh, câu hỏi Thưa Thầy, nay con đang ở mùa hè ở miền Nam nắng mưa nhiều, miền Bắc, miền Trung thì nắng gai gắt, gió lào khô hanh. Chúng con nên ăn gì, uống gì trong mùa này để có được sức khỏe tốt cho hiện tại và phòng bệnh cho mùa sau, tức là mùa thu. Là ăn cái là mùa hè mà uống nước lạnh nghe nó đã khác liền tại chỗ đúng không? Nhưng mà sau đó nó sẽ khác nhanh hơn. Do đó mùa hè là phải uống nước nóng tuyệt đối không được uống nước lạnh uống nước lạnh nó làm âm quá nghĩ là cân bằng chứ không phải ờ, mùa nào cũng nên uống nước ấm thì mùa này những cái loại ờ, ở đây chúng tôi không có làm cái trà trà gì ta củ sắn dây á nếu mà có cái trà củ sắn dây uống trong mùa này là tuyệt vời nè nếu mà ai có cứ làm đi cái củ sắn dây của mình nó sắc ra phơi khô rang làm trà uống thì à, mùa này tuyệt vời nè cũng nấu nước rồi ra trà uống thôi nó thơm thơm không thì trà củ sen cũng được mùa này trà văn cha cũng được trà văn cha trước đó nó cân bằng nhưng mà nếu mà mùa này có trà trà sáng dây uống tốt nhất á nói về trà nếu chúng ta không ăn ngọt lạ lắm nha bây giờ thử mùa hè này dễ thử lắm nè Bên này cũng trời nắng và chúng ta ăn xong chúng ta ăn ly chè đi đại khái chúng ta ăn ly chè lạnh luôn cũng được nữa và chúng ta thử đi ra nắng đi cái da của mình nó bị rát kỳ lắm nó nóng bức khó chịu lắm cũng mặc đồ cụm màu mới biết nè ví dụ chúng ta mặc mùa này thì ra đường mặc màu vàng thì bị nóng nè màu nâu nâu nâu cũng bị nóng mình xanh lam mùa này đi ra đường là tốt nhất à, cũng ăn bữa cơm như vậy nhưng mà chúng ta ăn nhiều đồ ngọt đi ra nắng rồi nó nóng rít khó chịu vô cùng và bữa nay chúng ta ăn hoàn toàn không có niêm đường đi niêm muối và chúng ta ra đường đúng giờ đó nghe cơ thể mình nó sẽ không bị nóng như vậy nữa thử đây thử đi sẽ biết cái điều này cho nên mùa này mà ăn ngọt là thất bại nè ăn uống lạnh là thất bại thế vậy mùa mùa nắng mà ăn ngọt mà ăn trái cây lại là thất bại bị nóng bức khó chịu mà gây bệnh có nhiều khi mình khát quá mình ăn trái cây trừ cơm hay gì đó ăn nhiều trái cây thì cũng không tốt mùa này nói là cấm trái cây thì à, thật sự nó không phải tại mùa này trái cây đồ chua cũng nhiều nhưng mà trái cây có dám ăn thì à, cũng phải dám để dành tiền bỏ ống để trị bệnh <laughs> chứ không có đường nào khác nữa ăn trái cây gần như là tôi thấy không có tốt đường nào thật ra là mùa này nên ăn cái loại rau nếu mà nắng quá thì chúng ta ăn rau lá lớn một chút mùa này nè ăn rau lá lớn được nó lớn là lá gì rau mồng tơi nè cải nè lá to to to to đó cái ờ, cái diệp lục tố nó sẽ chuyển thành quyết cầu tố mà mùa nóng này thì cái rau lá lớn nó âm nó âm cho nên nó cân bằng được với cái khí hậu nè. nên được ăn rau thậm chí là được ăn canh rau ăn rau nhiều hơn so với mùa khác đơn giản như vậy mùa hè chỉ được cái ăn đồ âm là ăn rau thôi chứ còn à, tôi thấy là không nên ờ, ăn có đường không nên ăn trái cây và không nên uống nước lạnh đương nhiên là mình ăn cơm lứt với món rau xào rau luộc hoặc là nấu canh cũng được nữa nếu mà bữa đó mình cảm giác mình dương có nghĩa là mình đi phân mà nó chặt quá thì ăn rau nhiều nó sẽ âm nhưng mà có một cái loại một loại mà có thể ăn tốt hơn hết là là rong biển rong biển tuyệt vời nhất quý vị nấu canh bỏ mấy miếng bữa ăn của mình thì chắc cũng khoảng hai bàn tay rong biển của mình miếng rong biển hoặc là phổ tay xanh xanh á hai bàn tay là hơi bị nhiều á chỉ ăn hai bàn tay là được ăn bữa trưa còn buổi sáng buổi chiều thì cũng không nên ăn và chúng ta hoạt động ngoài trời trong cái mùa này mà mình thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời á thì nên ăn màu xanh nhiều một tí thì cái diệp lục tố đó nó sẽ ờ, cân bằng được khi chúng ta ra ngoài nắng còn nếu như mà cũng là mùa hè này mà chúng ta ngồi trong mát mà ăn nhiều rau xanh cũng không tốt cho nên nếu mà ở trong mát thì cũng vẫn ăn rau xanh nhưng bạn hạn chế lại còn nếu vận động ngoài trời thì được quyền ăn rau xanh ăn thêm món đơn giản ăn món hai món gì đó cũng được miễn làm sao đừng để bị, bị đi phân nhão và đừng có để đi tiểu quá ba lần của người nữ bốn lần của người nam là xem như chúng ta giữ được cái cân bằng của mình À, thưa thầy bây giờ đang là mùa mưa nhiều người à, mưa không ưa gió không ưa dễ bệnh cảm sổ mũi hắt xì và mùa này xin thầy hướng dẫn cho chúng con cách phòng ngừa và cách quá giải nếu chúng con bị nhiễm mưa đến cảm sổ mũi viêm họng tuyệt đối đừng có dầm mưa bất đắc dĩ chúng ta phải bị rớt nước mưa thì hồi trước nó có một cái chuyện mà tôi thấy đưa lên cái mạng cái con gì nó ăn ăn thịt người ta đó bị nhiễm bằng nước mưa nó ăn lỡ mà trị không được nước mưa bây giờ rất độc chúng ta phải thấy là nước mưa là cực độc chứ không có độc dừa nữa bao nhiêu cái khí độc đều thải lên trời hết và gặp khí lạnh đông lại rớt xuống đây độc lắm luôn những cái chất phóng xạ những cái khối công nghiệp đủ hết rồi cho nên một trăm phần trăm phải tránh mưa nếu như bất đắc dĩ phải bị mắc mưa thì là về tới nhà chuyện đầu tiên là phải xối nước nóng lên người mình tắm nước nóng nấu một ấm nước nóng hoặc là nếu chúng ta có dồi sen mà nước nóng thì phải tắm liền ngay tức khắc mất mưa phải tắm nước nóng liền rồi nói gì đó sao về tới nhà là cái chuyện đầu tiên phải đi tắm nước nóng đó đã rồi xong rồi á chúng ta còn ờ, ăn sắn dây trùm mền để hít thở tống cái nước lạnh ra thì sẽ không bị cảm có nghĩa là mình chặn cảm bằng cách là tắm nước nóng xong rồi ăn một sắn dây và ngồi hít hít thì có chỉ rồi đúng không chúng ta hít thật căng cái ngực ém xuống cho thật cứng đằng điền để chúng ta nhíu hồ môn dừng đó nhíu hồ môn nhíu mồn nhíu hồi môn chừng khoảng 15 17 lần trở lên mà mỗi lần nhíu chúng ta nghe khí nó bơm bơm bơm bơm lên gần như tới đến đầu kéo thẳng cột sống ra hả họng thở thở thở hót bụng lên cho tới khi mà nó ho sặc là tuyệt vời tức là nó tống cái hàng khí trong phổi ra và nếu như bây giờ mà mình à, mình tắm rồi mình uống một kháng dây mình thở nó không ho là coi như mình hết bệnh rồi nhưng mà ra mồ hôi ghê lắm còn thở mà còn ho thì phải tiếp tục thở cho tới khi nào mình ép bụng ép phổi mà nó không còn sặc ho nữa thì mới gọi là hết cái hàng khí và phổi mình mới tốt được cho nên đây là cái cách mà nếu chúng ta làm được cái điều này không bao giờ bệnh xảy ra dù là trước đây thể trạng chúng ta rất là yếu hở hở là bị bị bị cảm do mắc mưa nhưng nếu chúng ta làm như vậy là không bao giờ bị nữa à, thưa thầy con có mua sữa bột thầy công thức mới sao bột nó cứ ờ, vón cục chứ không như những loại sữa khác đối với chị tại sao đây ai biết đứng lên nói thử thưởng tiền <laughs> quý vị thấy cái sữa mà sộp sộp mà bỏ vô nước nó tan liền là cái gì phải không cái bột chống vón á bỏ lên cân ví dụ như múc muỗng sữa của tôi à, múc muỗng sữa kia cân thì trọng lượng của sữa kia bằng 1 phần ba của mình thôi ví dụ như một muỗng sữa mình 300 gram thì nó chừng trăm à thì vậy là cái lượng bột chống vón quá lớn luôn khiến cho cái bột nó sộp sộp sộp sộp á và bột chống vón là quá chất nên biết điều này rất là nguy hiểm còn cái bột của mình là sai mấy cái bột cốt loại cái trọng lượng nó nặng lắm cái bột thật là không có hóa chất không có bột chống vón là nó thật và không cách nào mà nó không vón cục nên biết điều này thì vậy là cái cách phấy là sao tôi chỉ rất là rõ trong cái hộp đầu tiên là mình sử dụng nước lạnh một muỗng ờ, một gói sữa đó là bỏ khoảng muỗng canh hoặc là hai muỗng canh bột hai muỗng canh nước chúng ta tán cho nó tan bột ra xong rồi chúng ta đổ từ 250 cho tới 300 ml bắt lên bếp thấy tan thêm cái nữa ha rồi mới bắt lên bếp phấy dừa sôi bùng thì bột chín vì thứ nhất là cái bột này à, chúng tôi phải nói là sai sống cái nhiệt mà ra cái bột mà tôi tôi tôi đưa tay vô tôi bóc ra là thử đo cái máy nhiệt độ là nó không vượt quá 35 độ có nghĩa là sống hoàn toàn cái bột này cho nên vi sinh khoáng tố còn rất là nhiều bột là rất là bổ so với trước và ai mà mua sữa bột múc đổ ra ly chỉ cần xối nước sôi là nó tan thì nên mừng hay nên sợ dân dưỡng sinh nên biết khỏi trả lời <laughs> tôi mà sửa cái bột mà cứ bỏ vô nó tan không kịp quậy luôn thấy mà cái vụ dính dính thì tôi bực lắm bao giờ tôi uống <laughs> được bột gì mà bỏ vô quậy cái rẹt cái nó tan trời sướng dễ sợ mùi thơm vô cùng nhưng mà uống đi rồi biết quá chất nhiều hơn là bột thật thì à, nếu mà muốn có sức khỏe thì nên ăn những cái gì mà nó có cái gì nó kiểu mọc mọc của mình là gần như nó còn mọc hoàn toàn nó, nó, nó không có cái đương nhiên là nó sai nó có một tính công nghiệp một tí nhưng mà nó rất là mọc và cái gì còn mọc thì còn gần với thiên nhiên à, nên biết điều này mà mà phải coi cái bột nào như thế nào chứ nếu không sẽ mình sẽ có sự hiểu lầm không phải tôi không biết gần như là tôi cũng phải thử hết tất cả các công thức phải nói như vậy tại vì hồi đó cũng um, lần đầu tiên mà làm sữa bột thì tôi tôi tìm tất cả các công thức sữa những cái cách cái phương cách làm và tôi thử rồi xong tôi cân cái bột nguyên si của mình muỗng nhiều rồi em bắt đầu tôi thử uh, à, 20% tăng lên tới 40%, tăng lên 60%, tăng lên đến mức độ mà bỏ vô nước nó tan á là gần như chiếm tới sáu bảy chục phần trăm trở lên cái bột chống vón á ghê không cái bột thật mình chỉ còn có 30 phần trăm thôi nó mới mới mới mới đủ gọi là sọp sọp sọp á quý vị thấy cái sữa không cái sữa là chúng ta đụng cái cái muỗng vô nó rồi xào rồi xào nó rồi sọp rồi sọp chứ không bao giờ nó vón cục được nó bột chống vón mà họ chế ra cái đó là nó chống vón cục mà trời ơi và chính vì thử cái đó tôi rất là sợ uống từ đó về sau là không bao giờ tôi dám uống sữa mà đã chế biến ở ngoài phải nói thật lòng vì điều này tôi đã từng làm đã từng làm và cuối cùng quyết định là làm mộc không có làm theo công nghiệp chứ còn nó rẻ tiền lắm ví dụ như cái nguyên liệu mà một ký bột thì à, mình nói giá Việt Nam thì khoảng trăm ngàn đi thì cái cái cái cái bột chống vón nó lại có mấy chục ngàn à ghẻ bằng một phần năm cho nên người ta pha nhiều thì lợi lời nhiều mà lời nhiều thiên hạ lại rất là thích là để bỏ vô tan không có cực khuấy với sữa gì đâu mà ngồi khuấy cà cạch cà cạch cà cạch <laughs> đúng không trong khi sữa kia người ta chỉ đổi ly khuấy rẹt rồi uống xong không có gì dính không có lợn cận dính miếng ly sướng gần chết nên biết một chút vậy để mình mình gặp cái gì mà nó tiện dụng là phải coi lại coi tiện dụng đó là lý do gì mình phải hiểu hết đi mà đôi khi có hỏi tôi mới nói chứ tôi cũng không có dám đụng tới mấy cái chuyện này này lý do là người ta hỏi tôi nói thôi nhưng tôi không dám bồi xấu ai <laughs> lý do có hai cái rõ ràng cái loại mà nó không vấn cục thì tôi dám ký giấy một trăm phần trăm là hơn năm mươi phần trăm bột chống vón hơn phân nửa nó mới không vón nha dưới phân nửa còn bị vấn tại vì tôi đã làm rất là nhiều chục lần trong đời của tôi trong tất cả các công thức sửa tôi phải thử và cuối cùng quyết định là mọc một trăm phần trăm xài bột gì để bột đó xài không bỏ cái gì vô hết thì đó là lý do mà bột của mình nó bị bị vón cục đó <laughs> ờ, thì hiểu cái kiểu nhà quê đi mình ăn kiểu mọc mọc thì nó yên ổn một chút à, bột dinh dưỡng cao cấp không ngon bằng sữa tại sao vậy xin thầy hướng dẫn cách nấu cách nấu thì giống nhau bột dinh dưỡng cũng như cái à, sữa nhưng mà cái công thức nó có khác nhau và tại sao phải bán hai loại bột này vì sữa nó béo hơn sữa béo hơn thì những người bệnh à, nan y như là ung thư rồi không có dùng được những bệnh đau nhất khớp rồi không có dùng được tại người bị đau nhất là đầu béo không có thể xài được những người bị khối u đầu béo thì nó không có không có tan khối u cho nên phải làm cái loại bột này thì bột này dành cho những người mà gọi là sức khỏe yếu tại dinh dưỡng nó rất là cao và cái vị nó cũng hơi nhẫn một tí nhẫn gọi là gì đắng là dương Thật ra mấy bệnh âm có thể uống được à, nên hai công thức khác nhau hoàn toàn <laughs> cho nên bệnh gì cũng có thể uống được và người nào cũng có thể uống bột được nhưng đối với sữa thì những người bị bệnh ung thư là không sử dụng được vì cái lượng béo và nếu có khối u thì uống sữa nó lại không có liền những người bị ho có đàm thì đồ béo nó lại không có tốt đó thì nó cũng hạn chế thì à, những người mà không có bệnh liên quan tới à, bao tử nè những bệnh nan y ung thư nè thì có thể uống sữa được còn nếu có bệnh đó thì nên uống bột hơn là uống sữa bột thì đa phần ai cũng có thể uống được già trẻ bé lớn đều uống được hết sữa cũng vậy già trẻ bé lớn đều, đều uống hết phải kiêng một số những bệnh liên quan tới béo ví dụ bị gan rồi à, bị bệnh nan y khối u thì không nên uống sữa à, bị ho có đàm là không nên uống đồ béo à, con trai con 3 tuổi trước đây cho nó uống sữa công thức giờ con nghe bài giảng của thầy về công thức mới và con muốn à, đổi cho bé uống sữa của thầy nhưng do cháu quen uống sữa kia ngọt nên sữa của thầy bé không có chịu uống vậy chúng tôi có thể cho bé uống sữa thầy mà pha thêm đường và sữa có được không hay có thể lấy chuối chín nấu chiếc sức nước ngọt đó pha với sữa được không thật ra không phải tôi không biết là nít uống không được tôi biết rành lắm nhưng mục đích của mình chế ra sản phẩm để làm cái gì vì sức khỏe và nếu nói con nít mà uống sữa của mình thì nó sẽ thông minh và bỏ đường vô thì nó ngu tùy mình <laughs> muốn cho con mà nó ngu mà thông minh là cái chuyện của mình đó, cho người già mà uống không có đường thì cái đầu óc nó sẽ minh mẫn không bao giờ bị lẫn nhưng muốn người già lẫn thì có sữa thì bỏ đường vô vậy thôi thì nó là tùy chọn thức ăn tùy chọn trước là cái mà tôi đưa ra là cái tôi đã tính toán tới cái lợi ích cho sức khỏe mọi người còn mọi người thêm thắt là quyền của mình còn không thì dụ từ từ bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ thử cho nó ờ, muỗng cà phê đi đại khái là muỗng cà phê cho ly sữa sau đó ờ, vài ba ngày cái chúng ta bớt 10% còn 9 phần vài ba ngày chúng ta bớt hai phần trăm còn tám phần và mỗi ngày chúng ta bớt ba phần trăm còn bảy phần cứ bớt dần dần dần cái hồi cái nó uống hỏng đường nó không hay thì bắt đầu cho nó uống hỏng đường luôn đó là cách khéo léo nhất của mình giảm vậy là nó không hay đó giảm vậy là nó uống được à, con được biết là muốn hấp thu canxi phải phơi nắng 15 phút trong khoảng từ ờ, sáng tới 10 giờ hoặc là 3 giờ chiều nếu không phơi nắng thì dù ăn có đủ canxi vẫn hoài công uổng phí có đúng không thầy vì con thấy những người lao động ngoài nắng rất là khỏe thật ra nó cũng là lý thuyết đương nhiên là cái cái khả năng sản sinh canxi là một phần được hấp thu ánh nắng ở bên ngoài một phần ở thực phẩm nhưng mà phần quan trọng là sự chuyển hóa của cơ thể dù chúng ta ăn chất không có canxi nhưng mà cơ thể chúng ta khỏe nó cũng đủ chuyển hóa thành canxi còn nói mà cái chất để ăn nhiều canxi nhất trong dưỡng sinh của mình là cái gì mè mè canxi nó gấp bốn lần hạt chia hạt chia nó gấp sáu lần sữa bò thì như vậy là mè nó gấp hai mươi mấy lần sữa bò rồi cho nên những bà mẹ mà theo phương pháp dưỡng sinh tôi bắt phải nhai cơm lứt muối mè nhiều trong giai đoạn cho con bú thì đứa nhỏ nó phát triển canxi xương lớn cao và sau khi mà nó nhai được thì trong cháo tôi bắt bỏ một lần cả muỗng canh mè trong đó và đứa nhỏ năm sáu tuổi nó cao tới mét hai mét ba bình thường y như tây luôn và không sợ thiếu canxi và giai đoạn mà ăn để mà cung cấp canxi tốt nhất cho các bà mẹ mang thai là từ tháng thứ sáu trở lên tháng thứ sáu là tháng mà mấy đứa bé nó hấp thụ canxi rất là mãnh liệt nếu mà mẹ không cung cấp là nó lấy xương của mẹ cho nên những bà mẹ mà tới thời kỳ mãn kinh hay bị bệnh loãng xương á thậm chí mỏng xương luôn là giai đoạn từ 3 tháng cuối cùng không có đủ thức ăn để cung cấp canxi cho con mình thành ra là tôi kêu những người đó là phải ăn cái gì cốm lướt ren trộn với mè rang không muối thật là nhiều thì đứa bé sanh ra xương nó chắc nịch mà bà mẹ không sao hết mẹ không bị ảnh hưởng nhiều thì vậy là món mà nó có thể cung cấp được cái lượng canxi mà không có sợ cái phản ứng phụ là cốm lướt ren với mè rang không muối còn bình thường nếu mà trong ngày chúng ta có được một chén cơm lứt và có khoảng 4 cho tới 8 muỗng cà phê muối mè thì nằm ngủ đi ai thiếu canxi nhiêu tôi thường tiền hết rồi <laughs> nhiêu đó thôi à không cần nhiều đâu chén cơm lứt và từ 4 cho tới 8 muỗng cà phê muối mè cho mỗi ngày tôi không phải nhà khoa học nhưng mà tôi biết tôi tính tới cái độ đó tôi bảo đảm đủ hết nếu một ngày mình ăn bình thường tới hai chén cơm và 8 cho tới 10 muỗng cà phê muối mè thì thôi suy nghĩ gì về cái canxi mất công nó khỏi đi chúng ta làm việc trong mát cũng làm việc ngoài nắng là không bao giờ thiếu còn những cái phương pháp khác những lý luận khác mình không bàn mình muốn nói chuyện của mình và cứ thử tại vì từ cái năm mà tôi bắt đầu nói về phương pháp này thì tôi tiếp xúc với những người bị loãng xương nhiều nhiều lắm chứ không có ít có những người đưa tờ giấy ra trong giấy tờ loãng xương độ 3, độ 4 Tôi nói nếu như 120 ngày quý vị mà đo lại xương không có trở lại Nếu ăn theo một pháp đúng cách của tôi đó nha Hướng dẫn là phải ăn cơm nước muối mè rồi ăn cốm nước rang với mè rang Uống nước đầu đỏ rang, gạo nước rang với số cái, cái, cái cây thuốc nam 120 ngày đo mà xương không trở lại bình thường thì tôi thường tiền nha Hồi xưa giờ bệnh loãng xương là tôi sẽ phải nói là có nhiều kinh nghiệm lâm sàng có rất là nhiều kinh nghiệm lâm sàng về cái bệnh loãng xương này mà hay lắm ăn mà nói là về canxi để mà làm cho xương vững chắc không bị bệnh loãng xương nhất là những người nữ mà tiền mãn kinh đó có rất là nhiều dấu hiệu của những người nữ tiền mãn kinh nếu mà chúng ta không khéo thì ờ, người nữ bị loãng xương là rất là đông cái số lượng rất là đông thành ra là ở cái độ tuổi mà từ 40 bốn mấy trở lên là chúng ta phải thường xuyên ăn muối mè với cơm và nên tập nhai cớm lứt với mè để tới qua cái đoạn tiền mãn kinh là cái chuyện mà loãng xương không có nữa và một số cái dấu hiệu khác ví dụ như trầm cảm cũng có một số người phụ nữ ăn uống rất là bình thường ăn bình thường thôi chứ không biết dưỡng sinh nhưng mà tới thời kỳ tiền mãn kinh bị rớt vào trầm cảm có nhiều người bị rớt vào tiểu đường vân vân một số những cái bệnh mà gọi là tiền mãn kinh xảy ra thậm chí nó có khối u trong tử cung nữa và qua giai đoạn tiền mãn kinh nếu mà ăn uống sinh hoạt tốt thì khối u đó nó tan biến còn không thì bắt đầu nó lớn lên nó chuyển thành ác tính nhiều lắm cho nên là nói về cái ăn uống là chúng ta phải rất là khéo léo càng lớn tuổi chừng nào là nên càng kỹ chừng đó còn nói về canxi thì quý vị chỉ có ăn cơm lứt muối mè hoặc là ăn thêm cơm lứt rang với mè rang đi không ai thiếu đâu thưa thầy sữa bột dinh dưỡng cao cấp mới con uống hợp quá uống thấy ngon khỏe và thấy thèm hoài xin thầy cho con hỏi một ngày tối đa chúng con có thể uống bao nhiêu để đảm bảo không bị âm thật ra cái sữa này nếu mà nói về cân bằng là tôi đã tính toán tới cân bằng và thực sự là nó hơi dương hơn nói sữa hơi dương hơn thì không ai tin nhưng mà trong cái bản phân chất thì cái lượng kali trên natri rất là cao kali tương đối cao và trong cái ờ, cái hộp sữa thì tôi có ghi một gói là bao nhiêu á hiểu không thì quý vị sẽ cộng lại mấy gói vừa đủ với mình ví dụ như là cái lượng ờ, à, kali bao nhiêu natri bao nhiêu canxi bao nhiêu trong một gói đó à, cái lượng hydrat carbon đạm bao nhiêu trong một gói đó thì quý vị sẽ cộng lại và tôi thấy hình như là ba gói ba gói là đã đủ cũng không uống được quá ba gói nhưng mà trong giai đoạn này tôi thử thì tôi đã thử rồi nhưng mà không có liên tục thành ra mình không có dám nói trong lúc mà làm cái công thức sữa này là một lần là hỏi ông thầy thị giả là 8 ly hớp <laughs> này miếng để xuống hớp miếng để xuống hớp miếng để xuống hớp và hớp lại hồi hết 8 ly không được qua ngày hôm sau thử cái mới và thường thì tôi như vậy là tôi coi nghe cơ thể của mình là sau khi uống hết 8 cái ly đó thì sẽ không uống nước gì vào để coi nó có lên đàm không có đã cái thứ hai là có nhiều đêm vẫn không xúc miệng để coi sáng nó có bị chua không cái đó và hai điều này không xảy ra thì tôi tự biết sửa từ tốt tôi cũng cần nhà khoa học nào vô đây phân tích và đưa đi phân chất để lấy cái kết quả kiểm nghiệm của cái chỗ SRS của Thụy Sĩ thì họ cũng công nhận là tốt như vậy là cũng không nên uống nhiều như vậy nhiều nhất là một ngày chắc ba gói à ba gói là vừa chứ không nên uống nhiều đâu thưa thầy con có chị bạn lâu ngày gặp lại nay thấy giả chị ấy đẹp con hỏi chị ấy làm sao chị ấy bảo là uống thải độc gan quậy đà à, và chị ấy mách con ờ, khuyên con nên duy trì và uống suốt đời cho đẹp da thưa thầy có uống được suốt đời không ạ à? nếu được thì ngày uống được bao nhiêu và uống cũng ngon nên nhiều khi khát nước và con muốn uống quậy đà thôi con cảm ơn thầy hôm trước thì mình có nói về dù quệ đào một vòng rồi ha nhưng mà đối với bệnh bệnh gan có những người ờ, trong thời gian gần đây như hồi sáng này có một người ờ, tới đây ờ, nói lời cũng cảm ơn thầy từ hồi ông xã con bị viêm gan B cũng nhậu ghê gốm lắm và trong lúc uống quệ đà vẫn còn nhậu chứ không bỏ hẳn thì vậy là kết quả mới khám 3 ngày gần đây là đã hết hoàn toàn rồi tôi hỏi uống mất bao nhiêu lâu Ông nói nãy thầy thấy mặt ổng rồi đó Ông uống tới năm tháng rồi Tại vì vừa uống quậy đàm mà vừa nhậu <laughs> Còn nếu như mà bình thường là 3 tháng Bình thường là có khả năng 3 tháng Và thực sự thì khi mà cái gan chúng ta đẹp Gan thì con của thận Cho nên gan đẹp thì thận theo đó nó cũng đẹp tốt và bắt đầu da dẻ chúng ta sẽ được tốt mà thận thì con của phổi cho nên thận tốt thì phổi tốt mà phổi thì khai khiếu ở da nó điên vòng tùm lum vậy đó thật ra là có những người à, bị à, à, cũng nói thiệt là uống quá liều cái nó nó thải độc xui rủi một cái là nó không chịu đi cầu ra thì phải nhắc nhở người đó phải uống thêm phân tả diệp để nó dẫn xuống nếu mà chúng ta uống huệ đào mà nó bị nổi lên người có người chụp hình thấy vui lắm <laughs> cái mặt đúng là bị à, nó bị nổi đầy cái mặt đó thấy ghê tới tội lắm mà hồi trước thì à, do không có không có nghĩ tới cái chuyện nó thảy ra da thành ra tôi không có giận bây giờ cũng nhờ cái trường hợp của người này mà giận tất cả những người uống huệ đà à, trường hợp mà chúng ta uống mà hơi bị quá lố lố có nghĩa là chắc có lẽ là một ngày uống từ 15 gói trở lên là lố người uống ghê lắm trời có một người gì đâu đà nẵng ngày uống 5 lần mỗi lần 5 gói tôi nói là giảm phân nửa liền tại chỗ cho tôi chứ không thôi có chuyện à, tại vì là cái gì à, nó là mọc mọc là mọc mạnh quá đó thì nó sẽ hút nước ảnh hưởng tới thận đây là quy luật con mà nó nó tiêu tiền quá thì mẹ phải hao của đúng không ra rang nó mạnh đương nhiên nó làm sạch mạnh quá cái lực nó làm mạnh quá thì ảnh hưởng tới thận làm thận bị yếu đi và điều này thì ít người biết cho nên là đối với huệ đà thì uh, theo tôi là một ngày nhiều nhất là 12 gói 12 gói là nhiều nhất tức là một lài bốn lần ở ba lần mỗi lần bốn gói là nhiều nhiều quá rồi đó cả đó là do bệnh bị chai gan bị sơ gan nặng quá thì tôi mới cho tới cái liều đó và bắt đầu nó giảm rồi là tôi giảm liều xuống là ngày ba lần mỗi lần ba gói là cũng tương đối nặng rồi còn bình thường nếu là không có bệnh thì một ngày hai lần mỗi lần ba gói là sáu gói hai lần một ngày thôi không cần uống ba lần và như vậy thì chúng ta có thể uống lâu lâu nhất là 4 cho tới 5 tháng cũng không cần thiết uống nữa khi nào chúng ta thấy cái da mình mà nó giống như nó xấu hoặc là mình kiểm tra gan không tốt thì chúng ta uống lại còn không thì cũng không nên uống liên tục không có cái gì mà tốt uống liên tục chỉ trừ ăn cơm liên tục <laughs> chứ còn món gì liên tục cũng không tốt hết đó à, con bị ung thư dạ dày con đang ăn uống số 7 và uống thuốc theo liệu trình của thầy thời gian đầu bớt nhiều nhưng nửa tháng nay con bị đầy bụng căng trướng lên và thấy sức yếu dần mà con rất lo lắng xin thầy từ bi tiếp tục hướng dẫn cái uh, một là phải gặp để coi cái mức độ cỡ nào nhưng bây giờ không gặp thì nên bắt đầu sử dụng hai loại đầu tiên cái bệnh dạ dày thì ờ, đòi hỏi chúng ta sẽ nhai gấp ba lần có cái người bệnh không dạ dày một muỗng cơm bỏ vô miệng nhai ra nước ngậm nước nhai trên 30 phút cho tới 40 phút mới được nuốt một lần vì dạ dày đã đau cái khả năng mà kho bóp nhồi nắng để làm tiêu hóa nó sẽ kém hơn người khác đó là cái thứ nhất về ăn à, không nên ăn nhiều món không nên ăn đồ sống nếu đã ăn rộng và bắt đầu sử dụng hai loại một loại à, thứ nhất là cái thuốc tể ở công ty có thì thuốc tể là uống ờ, sau khi ăn 30 phút ngày ăn mấy bữa thì cứ uống mấy lần và trong hướng dẫn tôi có hướng dẫn rất là kỹ nha những người uống thuốc tể thì nên coi cái bản hướng dẫn rất kỹ tức là hai ngày đầu uống một phần tư muỗng cà phê là có một tí xíu à hai ngày kế tăng lên nửa muỗng cà phê hai ngày kế tăng lên ba phần tư muỗng cà phê và hai ngày nữa một lần mới được uống một muỗng cà phê chỉ uống lần à, tôi gặp mấy người phật tử hồi xưa mình không kinh nghiệm mình cho uống giật nằm mê man mấy ngày tưởng đi rồi nhưng mà không phải là do thuốc mạnh quá <laughs> cho nên uống thuốc tể phải rất là kỹ nhớ là uống thuốc tể để uống no còn mật ong manuka thì à, ngậm cho tới khi nước miếng ra đầy miệng bắt đầu nuốt từ từ và ngậm lúc bụng đói trước khi đi ngủ và sau khi thức hai món này được kết hợp với nhau và ăn kỹ thì bệnh bao tử nó sẽ hết ăn dưỡng sinh mà bị ờ, thiếu máu thì không biết là ăn kiểu gì bây giờ gạo lứt nó cũng đã bổ hơn người ta rồi hơn gạo trắng mà nói thiếu máu do ăn dưỡng sinh tôi không hiểu lý do gì nhưng mà thôi thì nếu như bây giờ mình mà không có bệnh nha bên đây mình nói trường hợp không bệnh thì được quyền ăn một số uống thêm một số ví dụ như cái enzyme enzyme mà mà, mà công ty nó có đó thì ờ, mình có thể tăng liều tăng liều lên là hai gói vuông hai gói tròn một ngày uống hai lần hoặc là chúng ta có thể uống cái tảo ferulina đó tảo ferulina thì uh, uống trước bữa ăn khoảng uh, nửa tiếng một tiếng gì đó uống trước không uống sao tảo ferulina uống trước mới muốn mập còn uống mà không muốn tăng cân thì uống sau bữa ăn muốn uống tảo ferulina tăng cân uống trước bữa ăn à, nhiều nhất là một lần à, bốn viên nếu mà cái loại tảo của công ty đó nha cả công ty tôi là thật tình thì à, khi đi qua Mỹ tụi tôi gặp phải nói là hàng hơn hơn 200 loại tảo ở các nước và tôi cũng gần như là cũng không có cái loại tảo nào tôi không mua về uống thử mấy người phật tử đi theo mà quải mấy cái hũ tảo của tôi thôi là cũng mệt luôn á bữa tôi vô tôi lựa ít lắm là năm hũ không biết tiếng anh không biết gì tôi cứ thấy này đẹp đẹp lấy bỏ con vỏ đẹp đẹp bỏ con vỏ quải về <laughs> ốm tôi làm chuột bạch tôi thử tảo trên mỹ trên đất nước mỹ nên bữa nào quý vị gặp cô từ hòa mấy người mà đi theo vui lắm ông thầy ngày nào cũng uống năm bảy loại tảo hết <laughs> thử hết thì cuối cùng uống cái tảo Hawaii mà ở công ty có à, uống xong thấy hiệu quả rồi xong lại có cái duyên được đi ra tới đó giảng giảng đó rồi ra tới cái chỗ mà cái cái vùng biển họ khoanh dùng để họ nuôi trảo thì à, cuối cùng mình lấy cái tạo đó chọn tạo đó cho nên tạo đó nếu một ngày uống nhiều nhất thì cũng khoảng 12 viên chứ cũng không nên uống nhiều khoảng 12 viên nếu trường hợp chúng ta cảm thấy chúng ta bị thiếu chất khoáng thiếu sắt thiếu sắt thì nó sẽ thiếu hồng cầu nhưng mà trong tảo đó cái sắc sắc nó cũng ổn rất là ổn định nên mua tảo để uống thêm uống tảo tới với enzyme hoặc là ăn cơm thêm với cái món tét ca của mình ăn bầy cháo mà ăn thêm tét ca thì đảm bảo nó sẽ không có thiếu cái gì à, thưa thầy à, lúa non và gạo lúa chín gạo nào dương hơn gạo sáng cù gạo nàng qua gạo nào dinh dưỡng cao hơn con ăn ờ, chay sợ thiếu chất nên không biết là nên chọn loại gạo nào à, trong bản phân chất thì à, giữa gạo nàng hoa và sáng cù thì gạo sáng cù à, dĩnh hơn chút về dinh dưỡng và nếu mà nói về sạch hay không thì gạo sáng cù rõ ràng là sạch hơn nữa vì gạo sáng cù chúng tôi trồng ở miền núi và nước ở thượng nguồn chảy về và trồng bằng phân sinh học thì sạch tuyệt đối rồi còn gạo nàng hoa thì tới giờ phút này thì ờ, trong các bản phân chất có bản phân chất gần đây nhất á, cuối năm 2019 đầu 2020 có rồi mà hôm nay chưa có công bố cái bản phân chất đó thì cũng tuyệt đối sạch là tại vì cái vùng nguyên liệu này đã trồng hơn bốn mùa rồi và đất đã tuyệt đối sạch đất đã sạch rồi nước thì ờ, nó cũng gần biển thật ra mỗi năm mà nước ngập lên nó cũng để lại một cái ờ, cái lượng khoáng chất rất là lớn ở trong đất này cho nên khi đi phân chất thì cái gạo nàng qua chính của mình cái dinh dưỡng cũng rất là cao nó chỉ thua sáng cù thôi chứ so với trong nam thì chưa chắc cái vùng nào hơn cái gạo nàng qua. tại vì cái vùng này nó dùng nước ngập mặn và cứ mỗi năm ngập mặn là nó để lại đất một loại khoáng chất một số khoáng chất rất là cần cho nên cái gạo đó nó ngon nó ngọt và nó dinh dưỡng cao hơn các gạo ở các vùng khác ở các tỉnh khác và chỉ trồng vào công đông thôi chứ trồng dùng khác nó lại cũng không được cái điều này thành ra tôi chọn cái dùng vào công đông để trồng trồng gạo nàng que thì nó sạch hơn thôi giờ là nó đã đã đất sạch rồi đất có cái cái vùng đó nguyên liệu đó sạch rồi trồng liên tục thì nó cải tạo đất rất là tốt với cái phân này mùa này là như tới mùa thứ năm thứ sáu vậy đó ba mùa đất đã sạch rồi mình đã trồng tới mùa thứ năm thứ sáu thì rất là an toàn cho cái gạo nàng qua của mình còn cái gạo xanh á, thì quý vị biết rồi cái gì cái dinh dưỡng của nó đó nếu mà so ra thì nó mấy ông bà ngày xưa mình hay làm như làm cơm dẹp là cái lúa lúa non chín non còn xanh xanh thì cái gạo xanh này là cái gạo chưa thật sự chín thì cái lượng tinh bột của nó nếu mà so ra thì nó không có nhiều bằng cái gạo chín hẳn nhưng mà cái cái dinh dưỡng của nó có khả năng vượt trội hơn nhưng mà vì sao người ta phải để chín là vì năng suất ví dụ như để tới chín là một hecta 6 tấn nhưng mà gạo non này hecta 4 tấn mấy à. gạo mà quý vị nhìn thấy cái hột còn xanh đó thì uh, dinh dưỡng nó cao lắm nhưng mà nếu như mà ta gặp như vậy thì một là năng suất không có thứ hai là không để lâu được tại cái hạt nó sẽ nó không có mình có phơi quá thì nó sẽ bị à, bị săn bị teo lại ví dụ như mình trà một ờ, trăm ký ờ, gạo già gạo chín già vàng như bình thường thì nó ra khoảng ờ, còn bảy sáu chục bảy chục ký nhưng mà gạo non gạo xanh đó, gạo chín xanh đó, thì trà ra còn có 50 kg à nó mất nhiều lắm cho nên họ không có gặt hái như vậy và cái gạo xanh này thì lại trồng lại không có được cái cái cái mộng của nó nó vẫn còn non quá nó không có đủ để có thể nó nảy mầm để nó có thể nó mọc lên cái mới nhưng mà cái gạo này thì trà ăn liền thì rất là tuyệt vời trà mà để lâu cũng không ngon Thật ra của mình thì lại bị cái là do thời tiết người ta không có chờ chín hết ta thấy chín hơn ờ, bảy phần trăm là họ đã gặt rồi và hồi xưa thì nó khác không có bắn tách màu bây giờ mình trà ra cái nó bắn tách màu thì cái gạo mà chín già nó tách ra riêng gạo xanh nó được bắn tách ra riêng mình mới có gạo xanh chứ làm sao là có gạo xanh thì mình lựa đâu có nổi đâu máy tách màu nó bắn ra và là cái đó là hôm nay để chùa ăn thì nhiều hơn bán thì ít hơn <laughs> tăng đi hôm nay là có ăn cái gạo xanh nó rất là nhiều á mấy vị nhập hạ hình như cũng đang ăn gạo xanh đó vậy? dinh dưỡng nó cao và do cái cái um, ảnh hưởng tới năng suất rồi tới hồi trà ra cũng ảnh hưởng cho nên người ta lại bán cái ờ, cái gạo xanh nó hơi cao giá hơn nhưng mà gạo xanh rất là bổ à, sẵn đây nói cái vụ gạo lứt hôm nay chưa có công bố vụ này này trong cái chuyện tình cờ thì mới phát hiện ra là gạo lứt quý vị để tủ lạnh đó thì gạo nó sống lại nấu ăn ngon hơn và thứ nhất là không có mọt để tủ lạnh để được rất là lâu mà quý vị đem gạo ra nấu ngon lắm thành ra nếu mà ai muốn trữ gạo mà để cho ăn ngon nên mua nhiều về dục vô tủ lạnh đi để ăn từ từ để hoài không có sợ mọt hồi xưa mình để ngoài mình sợ mọt cái xử lý kiểu gì mình cũng sợ nhưng bây giờ bỏ tủ lạnh tại vì tôi vô tình tôi đã để gạo trong tủ lạnh tới mấy tháng mới lấy ra ăn thì bất ngờ là nó ngon quá ngon lắm luôn cho nên là bây giờ à, có có chuyện rồi có gạo là cứ mua trữ tủ lạnh đi trữ tủ mát đi <laughs> mua một cái gì đó có tủ bự thải gạo vô để dành ăn cả năm luôn không sợ mọt không sợ gì hết mà gạo nó ngon lạ lắm nó cái mầm của nó mình à, mình đem ra mình à, mình do mình thấy nó gần như nó muốn xanh trở lại vậy đó ngộ lắm cái gạo kia đi nữa nó cũng muốn sống trở lại thì ăn rất là ngon à, quý vị cũng nên như vậy nha. với lại hôm rồi mình nói cái vụ nấu lần thứ ba rồi đúng không tức là nấu sôi ờ, lần đầu 30 ờ, phút rồi ngưng 30 phút lần hai sôi 20 phút ngưng 20 phút cái nấu lại lần ba sôi 15 phút nữa thì gạo nào cũng mềm ngon lắm nấu gạo thì nên nấu là lần ba à, con ở Hà Nội bị viêm hang dị dạ dày trào ngược thực quản viêm thực quản con có xem băng của thầy và có uống mật ong Maruca 400 cộng như thầy hướng dẫn có đỡ nhiều nhưng chưa hết cho con hỏi thầy có thuốc gì thêm không cháu 4 tuổi bị ờ, nổi nốt li ti đỏ dưới da lòng bàn tay ờ, ngứa nhất là rửa tay bằng xà phòng con ngâm cho cháu nước muối hồng một thời gian đỡ xong lại bị lại con xin thầy chỉ cách làm sao cho cháu hết trước nhất là với cái bệnh mà trào ngược dạ dày thì ngậm mật ong manuka là số 1 và chúng ta có thể ngậm thêm cái thứ hai là chanh muối chúng ta nghe cảm giác mà nó ở ở hay gì chúng ta ngậm thẳng chanh muối liền đi còn mật ong manuka cứ ngậm bụng đói trước khi đi ngủ sau khi thức và chanh muối ngậm thường xuyên nó sẽ ờ, trị bược bệnh trào ngược dạ dày nè là cơ thể ho có đàm tất cả những bệnh liên quan tới bao tử chanh muối này là đặc biệt có thể giải quyết được hết lúc chúng ta xình bụng ăn không tiêu dòng nó cũng tiêu lúc ăn trúng độc mà chúng ta dầm nửa trái chanh muối với nước trà nóng uống nó cũng giải quyết được và lúc chúng ta ho có đàm và người bị xuyển hồi sáng cũng có người kể là ông xã con bị xuyển bị giãn nở cái gì đó phí quản gì đó mà đi đo bác sĩ đòi đặt máy thở đủ thứ nhưng mà ổng cứ ngậm chanh muối sau mấy tháng đi kiểm tra hết người này sáng chưa có phóng sự thì mới ra được cái kinh nghiệm là nó trị được xuyển chứ còn hồi trước giờ là mình nói uống cái bài trà bình minh trị xuyển thì có và trà bình minh cứ mỗi sáng mỗi uống thì à, bệnh xuyển lâu năm nó cũng hết cho nên cái việc mà liên quan tới bao tử trào ngược này ngoài cái ngậm mật ong maruka ra chúng ta có thể ngậm thêm chanh muối còn đứa bé này không phải tự nhiên nó lỡ mà da đâu gốc coi chừng nó bị gan phải gặp mặt coi là nó bị gan hay là bị thận thận cũng có thể làm cho chúng ta bị nổi mẩn ngứa và gan cũng vậy thì à, như vậy là một là phải gặp mặt hai là bây giờ cho uống thử cái huệ đà giải độc gan trường hợp bé này thì uống có thể một ngày à, hai lần mỗi lần hai gói ngày bốn gói thôi nếu không hết thì nên đưa gặp để chúng ta coi trực tiếp coi nó là bị cái gì cái này còn à, ngậm mật ong buổi tối có bị sâu răng hông xin thưa là trị được bệnh sâu răng luôn răng miệng và tôi có thử liên tục ờ, không có liên tục ờ, nhiều tháng nhưng mà có thử liên tục khoảng 20 ngày cho tới một tháng mỗi tối trước khi đi ngủ đều ngậm và cái miệng không có hôi ai bị bệnh hôi miệng à, bị bệnh liên quan tới cái hở hở bị sưng nú bị sỉ mũ sỉ máu răng thì ngoài cái việc ngậm uh, bột đinh ti à, ngậm chanh muối chanh muối cũng ngậm giải quyết được chuyện này và cái thứ ba là ngậm mật ong mật ong ngậm thì à, không bao giờ bị sâu răng cái ngọt của nó tại vì nó có cái chất methyliosat, cái chất nó sát khuẩn cho nên mình ngậm là được sát khuẩn trước khi mình à, mình ngủ thì cái cái cái từ cái răng cho tới cái thực quản của mình là được sát khuẩn và mình ngậm cho tới nước bọt đầy miệng mới được nuốt nữa thì nước bọt mình cũng là một cái loại sát khuẩn nữa cho nên là rất là tốt chứ không có xấu cái uh, bệnh tiểu đường có uống ngậm được mật ong không được vẫn ngậm được hai lần tối trước khi đi ngủ và sau khi thức và có một cái chuyện này thì chưa được chứng minh nhiều người thành ra rồi không có dám công bố cho bữa nào bữa nào ờ, bà con ai bây giờ có bị áp huyết cao cũng thử dùm hôm trước có người bà ở sớm ở đây không biết thực dưỡng gì đâu không biết nghe đồn đồn maruka nó lên mua đại mà bả bị à, à, huyết áp cao lên tới 108 mà hình như vô bệnh viện cũng không hạ uống thuốc gì cũng không hạ bả về bả không có nghe lời mình ngậm lận muỗng cà phê bả để luôn lần đầu nguyên muỗng canh luôn <laughs> ủa sao tự nhiên các bạn nghe cái đầu cũng nhẹ và đo huyết áp bắt đầu nó xuống 130 ngày hôm sau bảo quất luôn muỗng canh nữa cái nó xuống gần trăm ba trăm hai ờ, điều điều như vậy rồi qua sau tôi nghe nói tôi nói thôi bây giờ không có được uống lần nguyên muỗng canh sợ uống ngọt quá đó không tốt rồi cứ uống lần muỗng cà phê thì bà uống hết một cái hũ Maruca 400 là tới giờ phút này huyết áp ổn định chưa có bị lên trở lại mấy tháng là ba tháng rồi thì à, không biết hết hay không để là chuyện đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm lâm sàng trong cái mật ong thì nó không có nói tới cái chuyện huyết áp mà chuyện này là chuyện vô tình <laughs> thì mốt ai có huyết áo thử rồi nha à, con con có con 4 tuổi uống thuốc xỉn đã 3 tháng rồi mỗi ngày cháu uống 3 muỗng canh với 18 trái câu cưỡi thuốc này uống lâu có sao không khi uống là thấy cháu khỏe ngưng khoảng 3 ngày là thấy cháu mệt lại con tính cho cháu uống lâu dài mà không biết có bị ảnh hưởng gì không xin thầy từ bi hướng dẫn biết uống rồi là uống gì mỗi ngày ba muỗng canh ba muỗng canh gì cái ờ, bị xuyển nãy mình nói rồi cho uống cái ờ, cái um, trà bình minh đó cái thứ hai là bây giờ có cái câu kỹ đen câu kỹ đỏ với sợi quan nghệ tây cái này là tốt cho phổi rồi à, câu kỹ đen thì 10 gram câu kỹ đỏ 15 gram sợi qua nghệ tây khoảng ba bốn chục sợi gì đó à, xong rồi chúng ta bỏ vô cái ly cái mình nấu trà củ sen với lại ờ, năm lá gừng tươi nấu cho nó ra trà cái mình ờ, để bình thủy mình chắc vô cái nước câu kỹ nãy đó ngâm hồi cho ra nước mình uống ngon lắm ngọt lắm nít bảo đảm sẽ thích nhưng mà chắc chắn thời gian sẽ làm tốt phổi nó sẽ hết xuyển á mấy món này cũng dễ sử dụng mà thế thì con bị đau nhức mỏi mệt sư cô cho con ăn số 7 toa thói quá khớp phóng phong tê bại con uống mà vì đau bụng kinh khủng mà bị tiêu chảy con vẫn cố gắng uống được 5 ngày thì con ăn thêm rau và vẫn uống thuốc thì con lại không bị đau bụng tiêu chảy nữa xin thầy cho con biết là có nên ăn rau hay không câu hỏi này nếu không có kinh nghiệm sẽ trả lời trật lất là tại vì sao cái thuốc của tôi nó sẽ bị sổ độc trong giai đoạn đầu hiểu chưa cho nên là mấy ngày đầu uống nó bị sổ hết độc rồi bây giờ ăn có rau hay là không rau nó cũng không có sổ nữa đâu chứ không phải là đang sổ độc mà ăn rau bị là hết sổ là sai một người đang bị tiêu chảy là lý do ăn rau nhiều ngưng ăn rau sẽ hết tiêu chảy rau âm cho nên mấy người mà là có bị tiêu chảy là chuyện đầu tiên là ngưng ăn rau bằng bất kỳ hình thức nào là mới cầm được tiêu chảy chứ không thôi uống thuốc nó không cầm thì ở đây là trường hợp ngược lại là tự nhiên tiêu chảy ăn rau cái nó hết không phải như vậy mấy ngày đầu nó sổ hết độc rồi bây giờ hết độc thì lấy gì tiêu chảy nữa thành ra ăn rau không bị tiêu chảy có nghĩa là cái tác dụng của thuốc đã giải quyết cái độc trước đó rồi cho nên ăn rau mới không tiêu chảy chứ còn nếu như mà à, chưa sổ hết độc mà uống thuốc ăn rau thì nó lại sổ nhiều hơn nhưng lần này đã năm thang bảy thang là nó đã giải quyết độc rồi thuốc này nó lạ cái là nó sẽ sổ có khi ngày chục mười mấy lần và bớt dần dần cho tới khi mà nó không còn sổ đi phân vàng chặt là thấy cơ thể mình khỏe không còn đau nhức nữa thì tại vì cái thuốc mà mình bị bệnh đau nhức khớp thói qua khớp nó nhức ghê lắm bắt buộc tôi phải có những cái vị để cho sổ ở trong đó cho nên nếu mà bệnh mình chưa hết thì không có dội ăn rau nhiều trong lúc này buổi sáng ờ, thức sớm ngồi thiền lúc 3 giờ hoặc thiền buổi chiều thì ờ, con bị không bị buồn ngủ nhưng 8 giờ 9 giờ sáng thì lúc nào cũng buồn ngủ cái ờ, một cái chuyện kỳ lạ là không có ai mà ngồi thiền buổi sáng đó mà tỉnh được hết á hiếm lắm giờ đó giờ dễ ngủ nhất giờ đó là giờ mình sinh hoạt nhưng mà tại vì mình lại cưỡng ngược lại cái buổi sáng là cái buổi vận động mà bình minh mới vậy là cái sinh khí trỗi lên cái gọi là cái gì cái khoảng vận động của mình mà bây giờ mình ngồi mình bó nó lại mình làm ngược chiều khiến cho cái vận hành cơ thể nó bị trái ngược nó nó muốn mà chỉnh trở lại để cho tốt <laughs> là nó phải điều tiết trở lại cho nên đến lúc nào mà mình điều tiết được mình hoàn toàn gọi là tỉnh giác mạnh thật là mạnh thì giờ đó mới hết buồn ngủ còn không thường vào thất thì tôi hay chỉ người ta là giờ đó lại phật chứ ít khi nào tôi chỉ người ta ngồi thiền cái giờ đó lắm giờ bảy tám chín giờ sáng đó, là tôi ít có hướng dẫn người ta ngồi thiền mà phải vận động hết đi rồi ngồi thiền thì không sao còn buổi sáng mà chúng ta chưa có vận động gì mà chúng ta trở lại ngồi thiền thì cái đà cái đà ngủ chưa chưa có được qua và nó sẽ bắt cái nhịp để nó ngủ lại khi chúng ta ngồi yên Ủa, 3 giờ rồi ta còn nhiều quá bây giờ nghe hết không nghe hết là chịu khó ngồi tới 12 giờ một chút kêu nhà bếp phát người chai sữa <laughs> nói cho thôi chúng ta nghĩ à, bây giờ cái này tôi chấp nhận thiếu nợ thì sao trả lời tiếp tại bữa nay có cái uh, mấy câu hỏi đầu dài quá nhà mọi người giữ lại cái này dùng cái này uh, chưa trả lời rồi chúng ta nghĩ ha chúng ờ, sanh vô biệt